lênh đênh trên du thuyền mà anh thả đâu đây I'm drinking over you vì em là của dâu tây I'm bring the Dubai trip mua cho em thật nhiều vàng Well, well, well, well, well, well, well. Well, well, well, well, well, well, well đừng quay mặt đi nước mắt rơi thì cứ để em đưa bàn tay vuốt đôi mi của anh để yêu đậm sâu hello mọi người nha hello mọi người hello hello hello huỳnh quốc minh nhỉ? hôm qua em nhắn tin facebook cá nhân không thấy anh dép à vậy hả chắc là do anh ờ, chưa đọc tin nhắn đấy tại vì uh, hôm qua cũng hơi hơi gọi là anh mệt mỏi một xíu có gì tí nữa anh dép nha nhưng mà em nhắn gì đấy để anh đưa bàn tay vuốt đôi mi của anh để yêu đậm sâu meta này em tú cút rồi mọi người ơi đánh kiểu gì cũng ao tốt hết chết rồi chết dở rồi trụ hạng thôi trụ hạng thôi cảm giác meta này không ổn rồi VT cút rồi trận này top tám mà, <clears throat> mỗi trận đánh một bài rồi vẫn cút anh em ạ <clears throat> phải ổn mà phải ổn mà VT à không ổn đấy gập chỉ VT không phải là gập chỉ á <clears throat> VT sắp dập cảm á VT sắp phải à, thoát khỏi cái thế giới gọi là <tsk> vua trò chơi này cái à tối qua sủi không on nè à? tối hôm qua á tối hôm qua nói chung là em về nhà muộn quá thành ra là thôi anh tô ạ với cả hôm qua em đánh ranh một mình á thì đây đây là cái kết quả tối qua em đánh đây trận đầu tiên là trận uh, top bảy sau đó trận top sáu hôm qua em chơi tính ra là đến ba bốn giờ luôn đấy ba giờ thôi chứ không phải là ba bốn giờ ba giờ thôi thì nói chung là hôm qua chơi đen quá anh em ạ thành ra là không có tâm trạng để like luôn nên là thôi để để để hôm nay ở like nhá tú ơi cứu thiện là cứu gì đấy thiện ơi thiện ơi cứu tú thì còn nghe hợp lý hơn á em tú đang ao meta rồi này hello thu trần nhá hôm qua tính nhà anh đánh giúp em lên kim cương mà em lên rùi à ok đấy công chính ơi hai hai hai nhờ anh đánh lên là xong rồi nó xuống không nó tụt đâu Để... cái cái cái gì nhỉ cái huyễn long ấy mình cảm giác ấy có vài huyễn long chơi được anh em ạ giống như cái đột biến á cảm giác như đột biến giảm mana hay là đột biến hắc tinh đột ta là đột biến hắc tinh thì mãi sau này mới chơi được còn à, đầu mùa ngày trước thì cũng chưa chơi được hẳn thành ra là cái huyễn long này <tsk> mình thấy có một vài cái chơi được thôi còn lại có mấy cái nó phế quá mặc dù là mình lên đủ bài đấy em đánh kiểu gì cũng top ba bốn là cao rồi còn toàn ao top à mà chắc là do em có thể gọi là gặp lobby nó khỏe quá hoặc là do em uh, chưa gọi là tối ưu tối ưu nhất ấy. nhưng mà anh nghĩ là vào top là được rồi còn cái chuyện mà ao top ấy thì mình nên cải thiện thôi còn top ba top bốn là bây giờ đánh hai mươi trận top ba top bốn là coi như được hai trăm điểm rồi hai ba trăm điểm rồi tại vì nhiều khi top ba cộng mười lăm mà đúng không chào bạn tú hello khánh duy nhá ui khánh duy là tư mã duy ở lâu rồi mới thấy tư mã duy nhá vt bán nick không cho chìa đổi tên cái chứ chìa không lên được thách đấu à vt ờ, không bán vt cho luôn hồi ờ, vt còn cho chìa thêm tiền đấy nếu mà chìa muốn chỉ cần là chìa thích thôi chìa bảo là chìa muốn cái nick đấy thì vt cho chìa cái nick với cả cho thêm tiền luôn cũng được á vd mong chìa gọi là ba cái tên vd đi xa hơn hôm nay chìa ấy là chìa rảnh à chìa rảnh chiều à đánh nhiều vậy không đảm bảo à có đâu lâu lâu con mới chơi thôi mà mẹ ơi nghe nói đang thiếu sao top một năm trăm sao đi à, ghê vậy ghê vậy anh tô được luôn anh tô em cảm ơn anh tô nha anh tô đang đi làm hay là đang à, đi cà phê đấy em tú bật cái quạt đó anh tô đang đi làm hay là đi uống cặp phê đấy tối live đêm đi anh nhá live đêm mà live đêm chắc là để ờ, hôm nào rảnh rảnh đó mọi người ạ hoặc là lâu lâu thôi mình nghĩ là lâu lâu thôi còn thật ra là bình thường mình vẫn live tối mà tối tầm ờ, tám chín giờ thì đó mình live còn live đêm thì để lâu lâu anh em bạn live nhiều nó cũng ờ, không không phải là gì cả nhưng mà mình sợ nó ảnh hưởng sức khỏe ấy. mình đã gầy còn thức đêm nữa thì nhìn nó nó không không khác gì uh, nghiện á nói chung là live đêm thì mình nghĩ là để cuối tuần thôi mà mình thường thường mình cũng live đến tầm một hai giờ à hai ba giờ là cao nhất rồi chào em tú à em chào chị liên hello chị liên nha đinh đinh thị phương liên à lên kim cương rồi mà chưa có cảm giác chơi để để hát săn ông cơ à. lên kim cương mà đó là săn vi vdt ôi tính ra là có một ông kim cương một này nhưng mà mình nghĩ là ông này à, elo cao đấy tại vì lobby cơ bản là toàn à, toàn cao thủ với cả đại cao thủ thì ông này cũng phải elo mình nghĩ là đánh kiểu win nhiều liên tục á còn không thì hơi khó đấy <clears throat> đang đi chơi với bồ nghe sướng đấy anh à, tô cho em à, đổi vị trí cái cho em đi chơi với bồ còn anh livestream của em với <laughs> cuối cùng thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm mà chúng ta có kỷ niệm mà bây giờ thật sự là mình không biết nhặt gì luôn đây có cái đai máu ngon này nhưng mà mình quên mất rồi có cái đai máu ngon này, em ạ đai máu thì làm à, cái à, giáp lửa hoặc là làm cái à, giáp máu khá là ngon hoặc là dè ke nhưng mà mình nghĩ là giáp lửa giáp lửa bây giờ là một đồ kiểu là đồ co ban đầu luôn á xong rồi về sau cũng cần cái đồ giảm hưu á thành ra là mình thấy cái giáp lửa ngon nên là anh em có thể gọi là ưu tiên giáp lửa nhá nhớ cái tên gớp trẻ quá vi vt cũng nhớ gớp trẻ vừa đánh một game 4 một có thằng có son hai biến pháp sư một thằng thì ra xua tú ơi 4 một mà son hai ấy hả chắc chắn là nico rồi bài gì khỏe dậy em tú để chị đi khách đấm khách sắp mà lờ cái à bài thì nói chung là bài dna đồ long ấy chị uh, liên là thật ra là đánh theo một là dna hai là đánh theo olap e đều được nhưng mà em nghĩ là dễ chơi thì chị đánh bằng dna đi cơ bản là con olap e thì nó cần nhiều yếu tố quá nên em nghĩ là nếu mà để gọi là đánh spam ấy thì nên đánh ờ, dna cho nó dễ đấy dna đồ long nhé ông kim cương mụ đó là chè mà điên à chè là ông uh, chè là ông thách đấu đâu ấy nhở trong đấy cũng là ông thách đấu ấy đấy chị à, như là vt nhớ là hôm qua lên top ờ, mấy thách đấu rồi mà đúng không chéo gì sụp chéo gì đấy sụp chéo gì đấy à chốc à thôi chắc là mình mua con này đi cơ bản là mình có ba thượng long rồi nên là mình không cần mua mấy con tướng linh tinh lắm ui hôm nay lên livestream mà lại đỏ đỏ anh em bình thường lên live toàn là đen đen hôm nay đỏ đỏ này hello tuấn việt nhá anh tú ơi anh slide từ chối tỏ tình của em mà sao lại từ chối tỏ tình của em là sao em tỏ tình á ừ anh sẽ like thật ra là dạo này có tình yêu rồi mọi người ạ thành ra là để tỏ tình anh sẽ like tầm này thì hơi khó anh gửi lời tới gf chia dùm em là ổng hứa aspect em mà ổng hứa lèo hoài luôn à được gf chia aspect không phải là dễ nói chứ chắc mình nghĩ là chè quên á chứ chè là một người thân thiện lắm anh em ạ chè là một người kiểu thân thiện với mọi người hòa đồng á thành ra mình nghĩ chắc là chè sơ sót với cả quên thôi một cái sống vội và một cái phước lành à mình nghĩ là bài mình đang có khả năng đánh win trick được thành thành ra là lấy sống vội cũng khá là ok còn phước lành thì về late game mình chắc chắn là ngon hơn rồi nhưng mà thôi chắc là mình cứ đép máu đấy anh em ạ ui hợp lý đấy nhở từ từ nhá mình đang muốn úp cấp cho con trai này vào vậy thì bán nearly với con này đi à hơi tiếc nhưng mà chắc là vẫn phải bán đấy anh em ạ nguyễn long thì đây nguyễn long này à đồ này đánh pháp sư được ông ta mình đang tính lắp một cái bốc đồ luôn á Đánh pháp sư luôn à? Hay là bán đi cho con gì khác vào ngon hơn không? Ở đây có con hóa hình. Hay là mình đánh flex nhá. Chứ bây giờ đánh pháp sư thì nói chung là cũng được ấy. Nhưng mà... <tsk> Cơ bản là con trai ngon quá nhở. Con trai ngon quá. giờ mình thì mình đang muốn flex hơn. Có chắc là flex đi anh em ạ. Pháp sư thì nó hơi cơ bản á. Thành ra là flexible đi. Hơi cơ bản á. Đánh pháp sư thì nó hơi cơ bản á căn bản con dna nó siêu thấm mà con dna thì mình nghĩ là hai sao cũng đủ vào tốt rồi ui ông này vừa nói xong lại có ấn sát thủ rồi à ừ. thì nói chung là mình thấy ở bên nước ngoài ấy người ta cũng đánh co bằng olap nữa nhưng mà để mà về việt nam mình đánh olap mình nghĩ là phải cần nhiều cái khéo léo xếp bài ấy thành ra là thôi nếu mà để gọi là chơi dễ thì mình nghĩ là nên chơi dna đi còn bên nước ngoài thì mình thấy có một vài người gọi là đánh bằng uh, à, carry và con dna chỉ gọi là cầm à, cầm tim băng với cả cầm à, mấy cái đồ khó chịu thôi vt cũng hứa lèo mà vt hứa lẻo gì đấy hello hải đăng nhá tú chơi chim pháp sư đi à chim pháp sư à chị lên chim pháp sư à chim thì nói chung là mới nghe chim phạm lễ hội à còn chim pháp sư thì em chưa nghe à. cơ bản là con chim nó carry cũng khó ui tính ra là bài ván này của mình tự ra nhiều nhở ngại đấy tự ra à wow hơi nhiều tự ra nhá nói chung là ván này mình đánh win trick được nè ba con ba à ba con hai sao rồi và mình có cái sống vội thành ra là mình úp cấp liên miên luôn hello naki nhá u là trời mới nói ổng aspect luôn mà mấy nay ngồi xem live mà chẳng được comment trên trang cá ơn của ổng cay à sao lại cay được đừng cay em chè thân thiện mà nhưng mà công nhận chè livestream stream mang đến một cái năng lượng gì đó gọi là cho mọi người cảm thấy thích thú và kiểu không không quên đúng không mình cũng vậy anh em ạ ngày xưa thì nói chung là mình lúc mà trong tim với chè thì mình cũng không gọi là coi nhiều hay là không có để ý gì hết nhưng mà từ khi gọi là mình bắt đầu gọi là ra hà nội ấy thì mình uh, kiểu phải phải phải coi để gọi là học học hỏi những cái uh, kỹ năng mềm uh, của livestream á thì mình thấy chị à khá là hay coi kiểu giải trí anh em ạ kiểu tấu hài vui mặc dù là chị không có kỹ năng ấy nhá không phải là chè gà đâu anh em mọi người đừng nói chè gà nhá meta này bài nào đánh ok anh tú ở meta này á meta này à, meta này à, meta này à, meta này mình nghĩ là bài bài bài bài bài bài bài bài bài sát thủ hoặc là bài pháp sư nhưng mà bài pháp sư thì mình nghĩ là khó chơi hơn đấy tại vì bây giờ cơ bản là ai cũng biết chơi rồi để mình xem mình kẹp gì đấy nhá mình lên cấp mình kẹp được một con gì đây adivia hay là cho con chuột vào hay cho con lulu vào lulu thì hóa cóc con chuột này vào thì tăng tốc độ đánh hmm, mình nghĩ là mình sẽ kẹp con chuột đấy kẹp con chuột đi kẹp một chút chuột đi nỏ xét với giáp lửa hợp lý luôn nỏ xét với giáp lửa đẹp ngon nhưng mà mình nghĩ là giáp lửa ngon hơn nỏ xét thì cơ bản là có cái kháng phép với cả cái gậy á thì nếu mà anh em đánh pháp sư thì mình nghĩ là nên tối ưu hai đồ đó là một cái gọi là thú tượng cho con silat và một cái kiếm súng dành cho rai đấy thì hai đồ đấy mình nghĩ là tối ưu hơn kiểu hai đồ đấy là hai đồ co hơn á thì nó ngon hơn hẳn Tàu quýt đồ gì chuẩn hả anh vd à đồ tàu quýt à tàu quýt mình nghĩ là có ấn mang hội hắn chơi nhá thì nói chung là nếu mà đánh tàu quýt thì anh em bui nó kiểu ờ, nhưng mà thật ra là bài tàu quýt yếu nhá còn nếu mà anh em ví dụ mà cố chấp chơi hoặc là ra nhiều ấy thì anh em bui nó cuồng đao vô cực với cả diệt hoặc là ba tia hoặc là ba tia hoặc là ba tia cuồng đao với cả diệt đấy nói chung là mình nghĩ là cuồng đao cần đấy tại vì bây giờ mấy con sạm cũng cuồng đao cảm giác nó bắn hơi hơi chậm vinh dự quá được idol video story à. tự nhiên bây giờ có cái phong trào gọi là idol à quên vinh dự được vt á trong khi vt thấy vt chéo gì luôn á vt rất là bình thường vt thân thiện sục chéo nữa nữa nữa vt cho chè số được khoản chè gửi luôn 50 triệu cho vt ăn sáng điên là chè vt khen đúng mà chè cứ khách sáo mà chè nói vậy vt ngại á nhưng mà chắc là tí nữa vt gửi cái vt xin cái cái cái đó của gớp chè cái bây giờ mình lên cấp được không nhờ mọi người nhờ mình đang muốn lên cấp luôn á mình lên cấp luôn thì bán đi là hai hai bốn không đủ tiền rồi anh em ơi thành ra là thôi nhá từ từ thôi mình nghe lắp luôn một cái bàn tay cũng khá là ok uhm. mình quên mất là con này đang đôn thú tượng anh em ạ bàn tay cho nearly hay là xét nhở đao này mình win rồi nên là thôi nhá từ từ lắp đồ anh em ạ để đao sau rồi lắp nói chung là cái lõi sống vội này thì cũng giống của mùa trước cái sổ hộ nghèo ấy nhưng mà bây giờ được cái là anh em có thể gọi là tích được ba lợi tức còn mùa trước chỉ là tích được hai lợi tức thôi đấy nên thành ra là mình nghĩ là lên lõi vàng thì ờ, cũng được nói chung là thêm được một lợi tức nhưng mà đánh phải win nhá còn lõi ví dụ mà sổ nghèo mùa trước ấy đánh lu thì cũng ok nhưng mà mùa này mình nghĩ là đánh win thì nó sẽ hợp hợp lý hơn kiểu nó ngon hơn á còn đánh lu thì nó hơi hơi cùi hơi tệ bài bài bài hát này thuộc chủ đề tình yêu à sao lại chủ đề tình yêu được <coughs> bùm vờ la va rốt là va rốt là va rốt và sen là mình nghĩ là mình sẽ lên cấp đấy anh em ạ mình lên cấp đấy mình đánh vội đấy sống vội đấy lên cấp mình cho con này vào bây giờ có con sù quên và nữa là có cái gì nhỉ có cái cuồng long luôn đúng không khá là hay va rớt vờ la con này con này uhm, nhà này khá là mạnh này nhà này cũng mạnh ấy nhá tính ra là mấy cái nhà mình sắp tới gặp ấy khá là mạnh á thành ra là chưa biết là có ăn được không cho mình nghĩ cho tia ly đi con này cho con này đi khá là mạnh ấy khá là mạnh á chơi game đốt nhang là gớp chè còn nhớ một chiếc được chè giải cứu ngoại binh hai lần hai lần cả quán túm lại xem hãnh diện thật sự à sướng vậy sướng vậy được gớp chè giải cứu mà, nhưng mà ông này cũng kiểu ấy chứ cũng kiểu ờ, gì nhở kiểu uh, tin tưởng gớm chè là hay rồi ấy chứ tại vì ngày xưa thì chè có mượn đích mình uh, mấy lần á thì mình uh, đều chặn tin nhắn kìa anh em ạ mượn đích vt là một ten à, hay mượn không hai bốn tính ra là mình bán đi đủ tiền á mình hơi lỗi nhá dao này đáng lẽ là bán đi thì đủ tiền nó hợp lý hơn nhờ mình uh, đang hơi gọi là ấy hơi fail á the machiato leona hai mình nghĩ là không cần này bỏ đi con này mua lại nami chắc là thôi con này à, cả bốc đồ thì cứ để lại này bây giờ nếu mà lên cấp mình kẹp thêm một con à, cuồng long thì sao tức là phải lên bảy à? bán con này đi vậy thì phải bán hết bọn này đi mới đủ tiền lên cấp à còn không thì nó sửa quên vào đây là có hóa hình với cả cái kia luôn cuồng long luôn là đẹp một cái cung nữa không làm một cái cuồng đao đi nhở làm một cái cuồng đao đi là đẹp uầy rồng mà rồng gì đây rồng này từ từ nhá rồng này à. nhưng mà các bạn rồng này cũng ngon anh em ạ thôi tại vì dòng này nó không có tăng sức mạnh của mình nhá mình đang đánh nguyên trích á cho vào hách tiền thì nó cũng gì gì quá nó hơi cùi á kẹp xe ra mạnh mà đánh thử Varus đã Varus mình đánh nhiều rồi mà nói chung là Varus thì anh em cứ đánh ờ, ví dụ mà ra sớm một con á thì anh em đánh luôn ui từ từ nhá con này ngon này con này hợp lý đấy như vậy à muốn đấu sĩ không <coughs> lên cấp luôn mình đang muốn lên cấp đấy anh em ạ 32 tiền thật ra là mình có thể cho con này vào này mình cho con này vào thay con vừa ra xong rồi bỏ một con đấu sĩ cho con hóa hình vào là đẹp hơn nhở khá là hay con xét này hai sao thật ra là bỏ đi cũng được mình nghĩ là mua lại bọn đấu sĩ đi cơ bản là mình đang đép vòng phong đấu sĩ á thành ra giữ lại mấy con đấu sĩ cũng được hello phạm văn đắc nhá nói chung là mình có sổ nghèo thành ra là mình đánh mạnh một tí cũng được anh em ạ đẩy máu lobby đi cảm giác đẩy được cứ đẩy nhá xong rồi tí nữa mình eco lại sau bây giờ này bây giờ eco lại lên tám này thì mình nghĩ là eco lại là đẹp anh cứ đùa chè giải cứu hai lần thì cả hai lần top một mà nhưng mà chắc là hên à sao lại hên được hôm qua nói chung là mình có xem gọi là anh cường đánh giải thì trong quá trình cường đánh ấy thì chung uh, lobby với gợp chè đánh chung kết thì mình thấy hôm qua chè có một màn thể hiện khá là hay anh em ạ khá là hay luôn bro một hai ba bốn con được dắt tự chế à mình nghĩ là không ngon lắm không có lõi không thật ra là lõi khuyến mãi kinh nghiệm thì mình mới xả tiền rồi nên là cũng không ngon nên là chắc là mình lấy đồ nhá mình lấy đồ tầm này đi bùng đồ không ngon lắm nhá đại bác sojin quỷ thư với quyền trượng à, thật sự là không ngon luôn á đồ này rất là cùi nên chắc là mình lấy một cái đại bác thì tối ưu nhất là con ly tầm này đúng không quỷ thư thì về lết xài được thôi đồ xấu cực kỳ luôn á ê nếu mà lấy sojin thì đánh ấy không nhở lấy sojin thì đánh rồng alcin cũng được ấy chứ nhưng mà khi nào mới có alcin thì mình chưa biết anh em ạ thành ra tầm này chắc gì nó win trích được mà đánh alcin. xin hảo ngồi tự lấy rồi tự lấy à người ta chưa lấy mà lại tự lấy à ấy cho con nhện đi người ta chưa lấy mà lại tự lấy à hỏng rồi nhưng mà gặp này mình thua anh em ạ rai hai xong rồi có cái gì nhật phước lành thì giết kiểu gì mấy bọn này silat hai nữa ui silat hai à người ta xúc sắc anh em ạ mình quên nhìn đấy người ta xúc sắc lỗi mình lỗi mình lỗi mình nhưng mà chắc là mình thua anh em ơi nhưng mà lấy cái quyền trượng này thì đánh gì đây u là trời nếu mà pha vừa rồi lấy sojin hoặc là lấy cái đại bác ấy, mình đang tính lấy cái đại bác luôn ông này xúc sắc hai cái nè thành ra là lên tướng thì cũng là chuyện bình thường tí ao tốt là đẹp mà sao lại ao tốt đánh viên trích hay dạ đánh viên trích hay dạ u uh. từ từ nhá hai con rồng rồi nè thành ra là được được được anh em ơi được được con on luôn à hợp lý đấy nhờ on hai con này nè hay là mình đánh đấu sĩ luôn nhờ anh em nhờ đấu sĩ kẹp nhện đâu, xong rồi tí nữa mình thay mình thay bài sau khá là hay nếu mà win thì mình bán đi con uh, à, si lạt à tạm tạm như vậy đi tạm tạm như vậy đi quyền trượng thì vẫn ao xin là hợp lý luôn đấy nhưng mà mình cứ đép mấy nhá mọi người ơi nếu mà win được thì bán con này đi ông ta không nhưng mà cơ bản là tí nữa mình có cái bọn thượng long ấy thành ra là con này lên hai sao được ấy bây giờ mình để lên hai sao mà đép đi anh em ơi cảm giác bây giờ quyền trượng của mình đang hơi phế đấy bùm và đấy mà ra được cái bốc đồ ấy thì đẹp hơn bốc đồ ánh sáng thì đẹp nhất mình cho luôn con rồng uh, si phèn á thì tầm này nó khỏe à. hoặc là một cái quyết quyết kiếm hoặc là quyền năng á thì ngon hơn hỏng ngoài hỏng ngoài hỏng ngoài trận này vtd rồi trận này vtd rồi anh em ạ đang có bài nào ổn định với anh nhá đang có bài sát thủ hoặc là bài pháp sư nhá nhưng mà mình nghĩ là bài sát thủ thì dễ chơi hơn một tí được thì cho mình xin cái à, kiếm súng không hay là mình đánh nhện đấy anh em nhở nhện quyền trượng bàn tay với cả ấy không quần đao hay là kiếm súng không mất hết à còn cái đai à vậy thôi chắc mình lấy cái đai vậy hay là xoay quen nhện nhỉ anh em nhở đánh nhện được ấy chứ đánh con thượng long ấy vì đi ấy con thượng long là con uh, Alan Sol hả em thấy con Sol pháp sư ngon hơn Alcin đúng không anh ạ à? Sol pháp sư hả nói chung là mình nghĩ là tùy tùy lobby à tùy kiểu nó tùy trường hợp nữa chứ không hẳn là ngon hơn hay là dở hơn tầm này như vậy thì được thêm mười tiền đúng không à thêm được một lợi tức đúng không hmm. nhưng mà nãy sau round này là mình được một lần roll nào ủa nhưng mà sao cái lần roll của mình lâu ấy nhở thượng long của mình mà bây giờ mình lại không được roll nào ảo ma nhở đừng quay mặt đi nhà này đánh cho mình là bộ bài nearly ba nearly ba thì nói chung là mình đánh nhện ba hơi khó thành ra là chắc là tí nữa mình có ha đôi nhện thì bắt nhện vào đép thôi anh em ạ ui các quyền trượng cho nhện cầm nó phế chưa nó tù chưa trả số zin đây húc ui không húc húc nữa ờ đánh win xích mấy đau đầu xong rồi bây giờ toàn là bị đấm nguyên nhà hai bốn đúng sáu con anh em ạ à nhưng mà thật ra nhà này bảy chết cơ bảy chết thành ra đấm được sáu con đánh ao tốt là đẹp nhất <laughs> ờ ao tốt là đẹp nhất mà. chù người ta ao tốt mà một pha phân tích cách mất chuỗi thắng của vt à, vt đi á game này vt giống đi lắm cơ bản là mất trích xong rồi bài kiểu nó chưa có ổn định á nói chung là mình cứ ôm mấy con này lại đi anh em ạ cơ bản là dù gì mình cũng được à, dù gì mình cũng được đủ à, đủ đủ ba mươi tiền á được hai vàng từ cái lõi với cả một vàng từ lợi tức nữa thành ra là được ba mươi vàng nói chung là trận này mình vẫn phải ego lên tám thôi không phải lên tám tôi nó gì đánh đấy nhá tôi được con bike cầm đồ này thật ra là cũng không ngon lắm nhở ừ. nói chung là trận này giống đi á đánh cái gì mới đi thách đấu á mới mới à thật ra là mới mới mình nghĩ là meta xung quanh chỉ có vài bài đấy thôi còn mới mới thì mình nghĩ là chắc là mọi người ít gặp kiểu mấy bài như kiểu là lee sin volibear thì chắc mấy bài đấy là mấy bài mới mới nhất rồi nhở hoặc là mấy bài nhện nhủng ngày này khá là ít người chơi từ từ nhá gặp mày này mẹ đép được à nhà này có vẻ là hơi yếu anh em nhở nhà này có vẻ là hơi yếu thành ra là đép được một húc cào cào ui con yali đép được phết đấy lát lấy đập đập đồ đập quyền trượng không anh là hợp lý luôn đấy nhưng mà mình cứ từ từ nhá anh em nói chung là nếu mà ra được thì mình cứ đập thôi hello huyền nhá hello em nhá ô láp với cả con kia à con này bán đi ô láp vào à sáu đấu sĩ không Ezreal thật ra là không cần lắm nếu mà sáu đấu sĩ thì tí nữa bỏ con này với con này ra là sáu đấu sĩ con này với con này phải là sáu đấu sĩ à xong rồi kiếm thêm con gì nhở kiếm thêm con uh, à, silat nữa thì có ám long mà hai gậy à hai gậy nhện nữa này nhện nữa à? một chút nhện hai không nhỉ mọi người nhở một chút nhện hai ấy mình nghĩ là một chút nhện hai không cần á sâu lên này đi xin không cần lắm cho bên đi nhện hai đi cũng được cảm ơn á con uy lao hai à uy lao hai ra là không cần lắm quần hmm. đao hay là kiếm súng cuồng đao cho nhện không cuồng đao cho nhện không bằng uầy nhưng mà nhà này áp ca à sao này yếu nhở mình cơ bản là chưa đeo rôn ra nhện hai mà vẫn quy được nhà này này không biết là áp ca hay gì nhưng mà yếu đấy cào cào cào ui yếu chúng tôi à ờ yếu này yếu này rút vào cái đầu nó phải yếu nhưng mà đánh gì á ly xin à ly xin ly xin một mười một ngàn đam được chưa hai ván sau làm ván đi xin nhở xoay bài tự động trái tim hóa hình thì đánh nhện luôn nhện ba không nhện ba khá là hay đánh bốn hóa hình nhện ba nhà này thật ra đánh nhện hai thôi đúng không xoay bài đồng thì nó hơi hên xui thôi mình sẽ đánh nhện đi nhện nhủng đi nhờ vt gần nhện hai trước vt gần nhện hai trước đây rồi ok nhện hai đã mọi người ạ xong rồi bây giờ lên cấp đúng không bây giờ lên cấp thì nhện hai à con rồng này cần cầm đồ gì không đang thử con này này đừng quay mặt đi nước mắt một cái áo choàng không một cái áo choàng thì bây giờ cuồng đao trong con nhện à con đồng kia từ từ nhá sao gặp bài này thua đau đấy đấm một phát nguyên nhà hẳn luôn này đấm nhanh chết nhở xoay à xoay à xoay đi á mọi người à, xoay đi á bài này xoay được cái gì đâu nhện đi nhện đi nhện đi meta bang hội à vt dna còn đánh được không có dna vẫn khỏe à? mọi người meta dna chứ sao lại meta bang hội được dna siêu khỏe luôn á nhưng mà thật ra là đánh bằng dna hoặc là olaf e đều được nhá hôm nay mình mới xem bên server nước ngoài thấy đánh bằng olaf e khá là ok giao sau về lên cấp đúng không hay là mình đánh sáu ấy nhở à, hay là mình đánh ờ, mình đánh sáu đấu sĩ nhở sáu đấu sĩ hai hóa hình thôi cũng được tại vì cơ bản là hóa hình lên thì nó cũng tăng phần trăm máu với cả đấu sĩ á mình nghĩ là đấu sĩ thì nó ngon hơn cuồng đao thì nó hơi tù cơ bản là tí nữa mình muốn lấy một đồ cho con này nè thì chắc là tí nữa lấy một cái gì nhở huyết kiếm à huyết kiếm cho con đấy thì bây giờ cuồng đao cho con nhẹ nè à? cuồng đao cho con nhẹ thì nó hơi phế nhưng mà thôi chắc là lắp cuồng đao đi cào cào cào cào chậm nhờ con nhện đánh chậm nhờ anh em nhờ phế đấy nhện phế đấy nhện phế nhờ trận này giống đi đấy bây giờ từ nhá có hai nhà lót tốt cho mình trận này nè trận này kiểu mình đánh linh tinh quá anh em ạ cơ bản là cái khúc kia là cái đồ ánh sáng á xong rồi ra cái đồ cùi quá bi ke à bi ke cầm cung à hay là mình đánh sáu ấy không sáu ám long không sáu ám long à mất luôn nào vậy mình lấy huyết kiếm cho con rồng đi mình lấy huyết kiếm cho con rồng có châu châu tí nhá nhện mạnh anh ơi hả à, cho cuồng đao nhện đi anh à nhện mạnh nhờ mình nghĩ là phải nhện ba cơ từ từ nhá hai này sắp chết rồi nè nhà này mạnh này nhà này bình thường Ui, nhà này trông nhiều chết đấy à lấy giáp chết hắc ám mà nhà này bây giờ mình thu một đao là đau lắm đấy nhá nên là cẩn thận á cẩn thận vt á cẩn thận á cẩn thận á thì nói chung là mình nghĩ là nhặt thêm đồ của con kia nữa là ok con này vào đây bốn hóa hình hoặc là bốn hóa hình thật ra là một trăm phần trăm máu cũng thêm với cả như vậy thì mình nghĩ là cái nào ngon hơn mọi người nghĩ là cái nào ngon hơn sáu đấu sĩ nói chung là cả đấu sĩ mạnh với cả con nhện này thật ra là hóa hình lên mình nghĩ là cũng ok đấy cơ bản là bọn đấu sĩ của mình đang hai sao thành ra là mình muốn đánh cứ vừa cả đấu sĩ vừa cả bọn à, con nhện luôn thì nó ok nhở rồi xong đi à đi thật đấy chứ anh tô cơ bản là con nhện nó xong đần quá không có kháng hậu ứng nữa cơ sao con nhện của người ta mình thành bình thường mình đánh người ta hay bay, bay lên trời mà con nhện của mình chả bay nhỉ anh em nhở con nhện của mình bị tật à bay đi nhện em bay cái được không ê từ từ nhá nhện mạnh nè à, đấm được nhà này nhá ui nhưng mà mình nhện người ta nhện nhện không có đồ mà bay lên trời à nhện mình thì lại ở dưới đất à đấm chết nhà này luôn không đấm chết nhà này luôn không si phèn có huyết kiếm nó khác còn anh em ơi đừng nhờn với si phèn đừng nhờn với si phèn đừng thề luôn á thua nhà này được thì đúng là game bịp thật tú nhện nhện vẫn thua em tú nhện nhện mà vẫn thua cay nhỉ đệ đánh như vậy mà vẫn thua cay nhỉ nhẹ như vậy mà vẫn thua à nhẹ này không biết bay à nhà này có diệt với cả cuồng đao à ê tính ra là form xây ra bài như vậy mạnh là mọi người hôm qua chè đánh bài như này nè thì nói chung là đánh kiểu uh, kẹp talon với cả kẹp uh, bọn uh, gì nhà kỵ sĩ vào cho con hecarim nó gọi là ra chiêu được với cả nó tanh được một tí chứ bình thường mọi người đánh full gọi là cuồng long á thì nói chung là đánh nhanh thôi còn lại không có tanh em ạ ui con kia cắn gần chết rồi kìa con nhện này đánh gần chết con này rồi không mà chạy đi em ạ phế nhở phế phẩm nhở nhện phế phẩm nhở nhà này dãy được à thôi mình ao tốt rồi nhà này tầm này mình nghĩ là nhiều chết chắc là chả thua được tí nữa thì có thể thua nhưng mà tầm này chắc là không thua đâu nhện anh tú anh ăn chay à nhện anh tú sida hột gà cung xanh tháo đồ à không ngon lắm nhở quỷ thư mình có rồi ba tia với cả kháng ứng là khá là ngon nhá khá là ngon nhảy á khá là ngon nhảy cho con rồng si phèn này á ui kháng hiệu ứng ở à, đâu thật ra là con rồng này full đồ rồi. tí nữa chắc là mình đôn ở đây luôn thì bây giờ zone ở đây thì update được cái gì nào thì bây giờ mình phải tính hướng trước đã nếu mà ra cho mình gọi là con nico với cả con gần na thì mình có thể bỏ hai đấu sĩ đi kẹp gần na và tanh không thật ra là con à, Nico tanh cũng chả chả cứng bằng một đấu sĩ này đâu mình nghĩ là sáu đấu sĩ đánh như vậy là hợp lý nhất rồi nhưng mà cơ bản là bây giờ phải đợi nhà này chết thì mới zone được nhịn ba à? nhện ba thì mình nghĩ là khỏe đấy còn nhện hai nó yếu đúng không nhện hai nó yếu nhện giết người nó mới bay à nhưng mà bình thường mình nghĩ là xếp nhện ấy phải xếp như vậy đúng không cho đi lên nè thành ra nãy giờ mình không cho nó đi lên đấy nó hơi tù cho hai mươi lăm sức mạnh pháp thuật mỗi bốn giây à hay là mình lì đến chín anh em lì đến chín kiếm mấy không kiếm con gì nhở đi kè không rồng hóa hình này on hai đã này lì lên chín thì kiếm được con ấy à lì lên chín thì kiếm được con uh, bike vào là có sáu sáu ám long nếu mà sáu ám long thì nói chung là mình nghĩ là mạnh hơn đấy cơ bản là con bike nó cũng có đam đấy anh em ạ nhưng mà bây giờ lên chín kiểu gì đây gặp nhà này không biết là có dãy được không ấy chứ nhà này mạnh này nhưng mà may là nhà này còn không phải là đánh bằng đồ DNA nhá nhà này đánh bằng đồ olap ấy mà olap hai nhá nhà này mà đánh bằng DNA chắc là mình thua nguyên nhà thật đấy chứ đây rồi được nhảy rồi anh em ơi được nhảy rồi anh em ơi được nhảy rồi anh em ơi được nhảy rồi anh em ơi được nhảy rồi nhá được nhảy được nhảy nhảy tiếp đi nhảy tiếp đi nhảy ui không nhảy kìa thua một chết rồi à? nhảy đúng một cái vậy nhện bao nhện bao nhà kia chết chưa nhà kia chết chưa vẫn đang sống mà vẫn đang cháy à cháy như vậy thì khó cho vt quá cháy như vậy thì khó cho vt rồi ô lap hai này tại vì cơ bản là mình đánh bằng hai co hình ra là mình nghĩ là để sáu đấu sĩ cũng ngon thôi chả cần phải phá hình phá hùng gì đâu có trụ nổi hạng không vậy à khó khó nhà này à nhà này ao xin một đúng không thành ra là con nhện của mình lo được không ta hay nhện của mình nhảy được rồi nhá nhưng mà là bị kẹt à nhìn con nhện kìa nhìn con nhện kìa anh em nó đi một vòng xong rồi nó chết à ê chín máu rồi chết luôn á làm ơn đấy nhện ạ à. nhện ơi nhện cố lên nhện ơi thật ra đây là bài đánh bằng xi phèn đấy chứ đánh bằng nhện đâu con nhện nó cứ đi vòng vòng nó chết anh em ạ có được cái gì đâu ê phải hút quá phải hút quá phải hút quá không là chết á phải á phải á phải á tổng sát thương gây ra 908, sát thương vật lý 420, 488. Tổng sát thương gây ra 1370. nhện ờ ờ thể nào đánh cái bài nào nó gọi là mạnh mạnh hơn một tí được không cái cái bài nhện này thật ra là bài gì đấy bài nhện này chơi như nào đấy anh em nào biết chơi bài nhện ở đây không cho mình chơi cái bài nhện à chỉ cho mình chơi cái bài nhện này với chứ bây giờ đánh con nhện ba đồ mà được có gọi là một nghìn ba trăm năm mươi đam mà thì đánh cái gì trong khi con olap không có đồ còn à quên con nhện ba đồ được chín trăm đam trong khi con olap không đồ còn được uh, còn được gì nhở còn được ờ, một nghìn ba trăm đam ạ đây có thực sự là một con tướng ba tiền không vậy hay là do mình lắp đồ sai hay là mình xếp kiểu gì đấy quá mãn nhãn à bỏ thờ red vô đi em tú sáu đấu sĩ yếu à nhện này phế đấy nhở ê em tú phải xem ai đánh nhện cái để xem lịch sử đấu ai đánh nhện đúng nhá để mình học ấy phải học á phải học á ê green đánh hay này anh em ạ green hôm qua mình thấy đang gọi là bảy tám trăm ấy mà bây giờ lên là top một rồi thành ra là xem người ta đánh gì nhá đây si fan và đấu sĩ này đây nhá si fan kẹp thuần đấu sĩ mà vừa rồi mình kẹp si fan với cả nhện à thành ra là mình sai đúng không còn bây giờ bài dưới này là bài gì đây bài này là bài say da say da kẹp cho mình là con neko để tanh chắc là sáu sáu cuồng long tại vì có ba à một này hai này ba này với cả ba nữa là sáu sáu cuồng long hai set hai lôi long và ba chiến binh ba chiến binh rồng đây là trận dna bình thường cơ bản lại là xây ra kẹp con này à green có vẻ thích đánh xây ra kẹp con neko nhờ trận này đánh pháp sư cơ bản này Aoshin, pháp sư Sojui hai Trận này đánh Cookie. Trận này, ui, trận này mà top một được á hả? À chắc là bằng lõi anh em ạ, lõi đẹp á. Hello em Tú à, hello anh Hạ Văn Thiên nhá. Em Tú ảo à, sao lại ảo được? Sao lại ảo được? Em Tú lặp lại nhá đi ra vu cầm đồ gì ngon á đi ra vu mình nghĩ là cần một cái cuồng đao nhá còn lại anh em có thể bui đồ phép cuồng đao kiếm súng crit hay là cuồng đao áo choàng hay là cuồng đao khăn gì cũng được nhưng mà mình nghĩ là cần cuồng đao đấy tại vì không có cuồng đao thì nó đánh hơi chậm anh em ạ nó đánh hơi chậm á đừng quay mất đi em đánh nhẹ lúc nào cũng vào top á anh chơi sao ao thế à huyết kiếm quyền trượng cũng ngon à vậy chắc là mình bui đồ sai à hay là do lobby mạnh quá nhờ mình nghĩ là mình sai khi bích cái lõi hai á cái lõi hai mình nghĩ là cái đồ đấy nó hên xui quá xong rồi mình không không chọn được kịp cái đại bác á mình đang tính chọn cái đại bác để tí nữa đánh đấu sĩ hoặc là đánh cái gì luôn thì nó hợp lý hơn xong nó tự chọn cho mình cái quyền trượng anh em ạ cài quả đấy chọn cho mình cái sojin đi cũng được cơ khi đôi môi em còn đo mộng anh muốn nói anh yêu em khi men còn trong hơi thở lobby căng vậy à lobby không căng á lobby bình thường á định tặng năm mươi và bấm thừa số không à anh tô ơi em cảm ơn anh tô nhiều nhá cam xà bít tài anh tô nha em cảm ơn anh tô nhiều nhá tô tặng nhiều sao thế trong khi em tú có top một đâu ngại quá chắc là trận này phải top một á vậy thì bây giờ nhá cái livestream chiều ngày hôm nay mà không có trận top một nào ấy chắc là mình không ọp á mình phải chơi uh, top một để ờ, gọi là tri ân anh tô ấy em tú cảm ơn anh tô nhiều nhện có cuồng đao mạnh lắm mà nhện có cuồng đao à vừa rồi em cũng có cuồng đao mà anh hoàng ơi không top một anh tú có lỗi với anh tô rồi à, phải top một á phải top một á nhờ cái sao này em tú phải top một á động lực á một cái giao điện luôn đâu, từ từ nhá mình phải đép lên chín đánh à, ao xin ngay, ao xin ván ngay, ao xin hai con tam ken và một con estiu khá là ngon bây giờ mình sẽ gọi là đép theo kiểu gọi là pro layer nhá mình sẽ không đánh những bài gọi là cù bắp nữa thì bây giờ mình sẽ được gọi là đánh những cái bài pro layer nè thành ra là từ cái giây phút này ấy, mình xin phép anh em được gọi là nghiêm túc đấy để gọi là trả kèo cho anh tô cái không ờ, không lại ờ, nhận sao nó không không không hay á em tú thích cái gì là cái đó cho kèo top một thì phải top một bục hai con tám ken nè à? không top một không ọp lại không top một vẫn ọp không một cái cuồng đao hoặc là một cái bàn tay à cung xanh thì mình nghĩ là cái meta này thật ra là không cần cung xanh lắm tại vì có những con tướng kiểu nó giảm giáp á như là con uh, chuột này à, con chuột này à, hoặc là con uh, hoặc là con gì nhỉ con chuột hoặc là con uh, ai lao á ai lao ai loi á nói chung là con đấy mình không biết đọc là gì nhưng một con ilawi con ngoại binh á có khi nào lại đến chết không anh à, có đấy có đấy có đấy có khi đấy Ủa, nico à không mua được con sen nhở lại là sống vội và nghiệp quật và số hai ma thuật à lấy số hai ma thuật không hay là sống vội sống vội cũng khá là ngon mà số hai ma thuật thì nói chung là được thêm một tí tiền mình có thể lên cấp được một chút số hai à sống vội trận vừa rồi mình lấy rồi đúng không một chút sống vội đi một chút sống vội đi anh tên gì nhỉ anh cũng tú anh tên à, anh tên vũ á từ từ nhá sống vội à nói chung là lên là con tam gen hai mình nghĩ là bài mình ok đấy ổn áp đấy lên là con tam gen hai thôi là được xin con tam gen hai thôi xin mỗi con tam gen hai thôi máy nhân bản không ff <laughs> một trận top tám là chi ân rồi à ff một trận top tám mà nhưng mà anh cô anh tô không cần ép top tám đừng em like thấy chết thật đó không anh tô phải phải á phải top một á hai con này vào không hai con này vào tanh đi nhờ anh em nhờ hai con này vào tanh đi mình nghĩ là hai con heo vào tanh đi hai con cá nhầm hai con cá anh em ạ một chút sống vội nhá hello trần linh nhá tdl là gì vậy anh à tdl là à, tú đẹp tú đẹp mà tú đẹp lắm đây đây là, là tú đẹp lắm à. Ờ. cho con heo hai đấy à quên cá hai đấy cá hai là bú nhá trận này chỉ cần cá hai thôi cá hai mình nghĩ là được cơ bản là đấy mình có check một vòng lobby rồi thế lobby ờ, trận này kiểu đánh không mạnh lúc đầu lắm á nên thành ra là mình lấy súng vội luôn nếu mà lên được uh, tam ken hai đẹp Neko Tam ken hai tanh đi anh Tú à? Không không không, phải top một á. Top một mình nghĩ là phải để dành đi cô này cho con rồng á tại vì bây giờ mà dùng neko thì nó chỉ được một vàng thôi tí nữa mình dùng cái neko này thì được mười vàng lận vẫn không có à đấu sĩ thì nó trâu hơn một tí hai đôi này à? anivia thread và vladimir nói chung là bàn mình toàn một sao thành ra là cũng không win trick được nhưng mà bù lại mình sẽ dư máu được nhá nhà này có dna rồi và có đồ luôn thành ra là mình gặp bài này mình chắc chắn thua này cặp mấy nhà ở dưới thì win được anh em ạ cặp mấy nhà ở dưới thì win được tú đẹp lão cái gì đây à thì ra là tú đẹp lắm mà tú đẹp lắm mà vd mặc áo này thêm ba ngày nữa là tròn một tuần mới thay đúng không vậy á nữa nữa hồi nãy vd mới thay áo xong hồi nãy mới thay cái áo này xong cứ thế thôi đây cái bác mới bóc đây vẫn còn luôn nè được chua uy tín chua cứ thế thôi thấy vd bắt à hiền quá bắt nạt thôi đứng vẫn xoay kịp à cố lên cóc ghẻ thua à, con dna này sắp chết rồi nó lại hồi chiêu lên kìa bực mình chưa dỗi chưa kitty hay tú đẹp lắm anh ơi nhưng mà cay nhở anh em nhở con dna này còn một tí máu xong rồi nó gồng chiêu lên thế là mình thua hay đấy đây nè rác quá mạnh quá mất quả xích đau nhở ui con dna của ông ấy luôn kìa hai hai phải nhặt đấy phải nhặt đó đang có một cái găng à cung không cung hay là đai hay là giáp đai máu hay là giáp nhở giáp thì bây giờ con zinix dùng được luôn rồi là cái giáp đi mua áo số từ một đến bảy đi anh đi anh nhá áo áo số từ một đến bảy cho cho mọi người đỡ nhầm mà con này cầm giáp vậy này cho con này vào đây thì thêm một chút pháo là mình nghĩ là thêm tanh đi không cần thêm pháo đâu cày thế thua nhà này luôn có thật là tốt một chả kèo anh tô không vậy à phải á phải á nhà này à nhà này nói chung là có dép từ cái lõi gọi là bạn thân nhưng mà mình thì mình đang đép bằng đam dao điện á thành ra là cũng ờ, cũng đép được một tí đấy chắc là vẫn thua thôi nhưng mà đép được một tí cơ bản là con va rớt có cuồng đao anh em ạ con va rớt có cuồng đao và con va rớt không có cuồng đao nó khác nhau lắm nhá cố đê nốt đi mỗi con một tí máu kìa ờ ok ok đẹp quá đẹp quá con va rớt có cuồng đao con va rớt không có cuồng đao siêu khác luôn hứa đây rồi thứ mình cần ở đây đẹp nhá đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp anh em ơi rau sau là đẹp ấy, rau sau là đẹp á như vậy mỹ là ngon hơn này nói chung là hai mươi tiền hay là mười tiền mình nghĩ là cũng như nhau ấy thành ra là không cần phải tích đâu anh em ạ Neko Zinix hai tư duy thách đấu đi anh à. Nếu mà đang có trích thì còn bay ra tư duy thách đấu kiểu đấy chứ. Đang mất trích rồi còn tư duy gì nữa anh em mvt đi rồi mvt không đi được mvt lo được trận này trận này mình nghĩ là có nico thì nó mình đánh ở tám chắc là cũng vào top thôi chẳng qua là top cao top thấp mình chưa biết chúc vui vẻ đi ngủ tiếp đây à, lại đi ngủ ở mai tường chúc mai tường ngủ ngon mai tường à, vẫn đang mệt à cảm ơn mai tường nhiều cảm ơn người con gái người con gái nam định người con gái đáng yêu là em đẹp lắm mà không em đẹp lắm gì đấy hạ vân thiên đừng quay mất đi ui sena hai này nói chung là tí nữa cái dép này chắc là mình lấy ra cho con kia nhỉ anh em nhở cái dép này lấy ra cho con tam ken thì tí nữa mình kẹp thêm một con uh... bây giờ mình lấy luyện rồng trước không mình lấy luyện rồng thì không tích được tiền đúng không thì nói chung là cho con heo vào có thể cho con này vào đây thay con này là đẹp xong rồi lên uh, lên bảy kẹp thêm một con zinix nữa là bài mình đép khéo luôn đép khỏe khoắn luôn đao đấy là mình à hai đao đấy là mình kiểu bài khỏe khỏe tam gen hai mà đép được á là trận này mình đánh đánh đánh ấy luôn á trận này mình đánh mạnh luôn đấy chứ nếu mà ba mươi tiền thì hãng tích nha anh em nhá còn không thì thôi anh em ạ mình quên mất á đánh lõi này phải ba mươi tiền thì mới tích còn không hai mươi tiền thì không tích á tôi có chim mà chim gì đấy <clears throat> dẻo thế nhở là sao lại dẻo được không dẻo đâu mà dẻo thế thôi cứ thế thôi Zinix hai à Zinix hai nha mà lại cầm cái dép mình đang muốn lấy cái dép ra để làm một cái thú tượng ấy anh em ạ thật thôi nhá bỏ đi con Zinix hai mình thấy là nó cũng không mạnh lắm đâu không mạnh khởi lắm đâu thì con này thay con này đã này xong rồi lên cấp cho con à, này vào đấu sĩ là đẹp tanh như vậy là mình nghĩ là đủ rồi bây giờ cần thêm đam nữa thì rao sau lên cấp là đẹp ok thì bây giờ lắp một cái xô sojin hoặc là lắp một cái ờ, vô cực hoặc là một cái bàn tay thì mình nghĩ tập này bàn tay chắc là ổn áp nhất nhờ anh em nhở bàn tay đi bàn tay cho dễ đánh nhá cơ bản là bàn tay nó có hồi phục luôn đấy đỡ bị xét đỡ bị gọi là sốc đam chết anh em ạ đao sau mình úp bảy nhá đao sau mình bán bớt tướng đi mình úp bảy nhá đáng nhẽ phải là mai tường đi ngủ à mai tường có cần một vòng tay ấm áp để ôm và che chở cho mai tường một giấc ngủ ngon không nè ghê vậy ghê vậy ghê vậy cảm ơn thiên tán gái đỉnh vậy xong rồi mai tường bảo không thì sao ví dụ mà, ví dụ mà khúc đó mai tường bảo không thì sao ví dụ khúc đó mai tường mà bảo là không thì sao nữa hạ vân tiên thì hạ vân tiên sẽ nói câu gì tiếp theo băng trộm bảo hộ dân tộc và ba xúc sắc à ba xúc sắc thì đánh cho mình được cookie ba nhưng món cookie ba mình thấy nó cùi lắm còn hai cái này thì tầm này mình khỏe luôn thành ra chắc là mình lấy băng trộm nhá thật ra là băng trộm cũng không ngon lắm cơ cảm giác bình thường á xài được thôi tại vì mình cũng không nhiều hai sao lắm hay là mình đổi nhở lõi xấu á xấu á đổi đi ê còn xấu hơn á thật còn xấu hơn á Đấu trường hạng lông mà trang bị đầy đủ cái gì gì đây? Ê từ từ nhá, VT sai lầm á. Ai da. Là cái này luôn đi chứ biết sao giờ anh em ơi. 32 tiền à. ba mươi hai tiền à, không đủ tiền lên cấp nhờ anh em nhờ ba mươi hai tiền ui nhà này clu hai cái gì đấy bảo hộ tiên tộc ngon mà bảo hộ tiên tộc sao lại ngon được hello nghĩa hoàng nhá bảo hộ tiên tộc cùi lắm em cứ đang tính đép lên để đánh đánh đánh bọn rồng mà tại vì có nico nè nhưng mà bây giờ ra với cái lõi này chết rồi chết cơm rồi tính lấy được một cái khuyến mãi kinh nghiệm hoặc là một cái gì đó ngon hơn ấy thì nó đánh nguyên trích tập mày luôn tại vì cơ bản là hai bốc đồ cũng không ngon lắm chitana có ấy lo được không có bàn tay lo được không phải phải chitana ơi phải phải á thể luôn á nhà này tự nhiên hack ra được con đâu con cou hai nè xong rồi đấm mình luôn mà game này bịp thật talon một ba nghìn bảy trăm đam không có đồ thua game kiểu đúng cay đúng bịp game đúng nhái thôi nhá vậy thì nuôi cóc một tí đi nuôi cóc thần này thật ra là ông trẻ ngon lắm nói chung là để tích không không lên được ấy là được không lên được hai mươi tiền là ok đao sau về lên cho con này vào cua cày thua luôn vt bảo sao hay áo tốt mà vt đen á vt đen á không nhưng mà đen thật anh em ạ cơ bản là ra mấy cái lõi không không không giúp mình đánh viên trích được á hai cái bằng trộm nói chung là không ngon lắm tú mua mấy con rồng xíu lên bảy tám mà bán có lợi tức năm mươi rồi à ok ok ok ok hợp lý luôn đấy nhở hợp lý hợp lý hợp lý hay ấy ui từ từ nhá hà nội ánh mất em cái trích này hay nhá tú mua mấy con rồng xíu lên bảy tám mà bán có lợi tức năm mươi rồi ê từ từ cái này hay nè cái này hay nè cái này là một cái cái gọi là cái trích nhỏ nhá hợp lý hợp lý hợp lý tại vì bây giờ mình cứ tích nói chung là chưa đủ hai mươi đúng không thành ra là mỗi lần mà mình mua con rồng ấy thì tí nó mình bán đi một lần được năm mươi lợi tức luôn năm mươi tiền luôn là mình sẽ tích được năm lợi tức wow một pha gọi là ao trình đến từ vị trí gọi là hà nội ánh mắt em xảy ra gầm cung ngon nhở mình chắc là lấy cái uh, cho mình con cookie được không cookie đây cookie à lấy luôn đi anh em ạ cookie nhá cookie cho nó cầm mấy bàn tay đi nhở xong rồi giao điện cho con zin x là đẹp hợp lý đấy hợp lý đấy hay nhá hay nhá mai tường mà bảo là không á thì bảo là mệt mỏi như vậy chắc cần một khóa vận động em aerobic gì á gì á gì á tiền à quên lên cấp cái lên cấp cái con này à con này không có con nào thay nhỉ anh em nhờ không con nào thay con này được nhờ nói trước bây giờ phải tích tiền rồi á đừng quay mặt đi nước mắt rơi thì cứ mình nghĩ là phải để hai đấu sĩ vào một tanh á không bán được đâu nếu mà thua thì bán con này đi bây giờ tí nữa gọi là đến rao kia mình hy vọng là thêm một đồ nữa thì mình sẽ lắp đồ cho cookie luôn được chưa anh anh mất em không phải là anh anh mất em mà anh mất em mà nhưng mà mất em nào đấy nãy giờ mình có chít hai là mình đép khỏe chứ nhưng mà chưa có chít hai đấy anh em ạ nhà này virus hai à cố đép thêm bài chết nữa không nốt con rồng này đi nốt con rồng này đi nốt nốt nốt nốt tin đấy ơi con Zinix này tính ra là một con hai sao mình thấy gọi là đần nhất trong ờ, kiểu bọn pháo này rồi đấy nói chung nó không ngon lắm nhá ui một pha gọi là thắng không thể nào tin tưởng được luôn hay mơ à ảo nhờ ảo nhờ ảo thật đấy ảo thật đấy ảo thật đấy ảo thật đấy bốn pháo không bốn pháo không bốn pháo mình nghĩ là không cần con này nói chung là mỗi con được thêm một trăm máu đúng không cơ bản là mình đang thiếu tanh nhá thành ra là mình để như vậy đi mình không kẹp con đấy vào đâu hello lê văn hùng nhá buồn quá gỡ bịt đâm nhau không mà sao lại buồn được sao lại buồn được sao lại buồn đừng buồn cuộc sống này có được bao lâu ở đâu đừng buồn vui lên tích cực lên nếu mà chúng ta gọi là xả chết quá thì chúng ta sẽ tìm đến những nơi gọi là yên tĩnh và vắng vẻ chúng ta sẽ la lên la lên la lên một cái thứ gì đó để cho mình có thể cảm thấy nhẹ đầu hơn tính ra nhá mọi người ơi tối hôm qua thì em tú có gọi là chơi game á hơi bị trầm cảm luôn tối hôm qua chơi game rất là trầm cảm nên là mình à, cũng kiểu à, muốn gỡ thành ra là hôm qua mình đánh à, gỡ gỡ thành ra là hôm qua nói chung là cũng chỉ mất tầm hơn một trăm điểm thôi nhưng mà chơi game nó bị ức chế một hồi xong rồi mình kiểu bị cay quá xong rồi mình mới bắt đầu gọi là tìm cách giải thoát á thì mình sẽ nhắn tin nhắn tin cho một bạn thì mình bảo là ui chơi game chán quá các thứ các thứ các thứ trầm cảm anh em ạ xong rồi bạn ấy khuyên mình một câu là thôi chắc là đang cầu đen đó đi ngủ đi các thứ các thứ thì mình à, lập tức tắt máy tính luôn và đi ngủ anh em ạ thành ra những lúc gọi là kiểu uh, stress hay là buồn chán á mình nghĩ mọi người nên gọi là suy nghĩ à, tích cực lên và làm một cái việc gì đó khác đi á tìm một niềm vui á chứ bây giờ mình không tự tìm niềm vui thì chả ai tìm giúp mình đâu thành ra là đừng buồn nữa anh em ạ đừng buồn cuộc đời này có có được mấy lần mười lăm mình lên cấp đủ ông ta lên cấp đủ ông ta mình đang muốn win trick á thành ra là muốn lên cấp quá lên cấp luôn không lên cấp thì hết năm mươi hai à thôi mình nghĩ là để năm đệ tức đi anh em ạ nếu mà có lên thì rau sau lên nhá rau này chắc là chưa cần lên đâu nếu mà có lên thì rau sau lên anh em ạ cơ bản là đang có tiền á có ngủ với bạn đó không vậy à nữa nữa nữa nữa nữa có ngủ với bạn đó không cái gì đấy chết cơm đã bảo là nhắn tin rồi cứ thế thôi bạn gớm chè hôm qua thì nói chung là trước khi đánh giải thì mình cũng gọi điện cho gớm chè mình à, có gọi là chỉ và cái giá bán cho gớm chè để vô địch á thì chè đã cố gắng làm hết sức và được cho mình là gọi là vị trí á quân rồi nhưng mà khi gọi là đến lúc có cái kết quả rồi ấy, thì mình bắt đầu gọi là gọi điện lại cho gớm chè ấy thì cảm giác hơi khó khăn anh em ạ trước khi đánh giải ấy, thì nghe tôm tớp tôm tớp xong rồi xin giao án các thứ để gọi là chuẩn bị những cái giao án mới á vào giải cho đến khi có giải xong thì à, VD gọi lại á thì gớm trẻ mất tích anh em ạ zalo tìm giúp em tú gì đấy sức sống mới với cả lá chắn với cả chiến lợi phẩm mà để mình xem lobby này có nhiều đam tay không một nhà đam tay hai nhà đam tay không nhà này thật ra là đam phép hai nhà đam tay ba nhà đam tay bốn nhà đam tay à nhưng mà thật ra là cái sức à, cái chiến lợi phẩm này ngon hơn đấy mình thấy cái này không ngon lắm với cả mình ít đồ ấy thành ra lấy chiến lợi phẩm nhá hay là mình lên cấp mình, uh, mình lên cấp mình cho tướng vào thôi mình cho như vậy vào bán cái này đi có rô một tiếng mọi người nhờ mình nghĩ là thôi nhờ bài mình không khỏe lắm đâu bài mình cơ bản là yếu nhưng mà may quá có con ờ, có con kia tanh được anh em ạ có con này tanh được này thành ra là nãy giờ mình đép được ấy chứ chứ thật ra là bài mình yếu xìu à mình nghĩ là để con này ở ngoài đi nhiều khi nó cc một phát ấy khá là hay gian đùm dẹt kia diệt khổng lồ giáp gai à bên vút rồng gian đùm cho mình tôi hút bẫy à cả màn này chắc là mình thua rồi cơ bản là người ta có đấu trường hạng lông với cả có cái bờ lu xanh á thành ra là mạnh lắm ghép nốt con ta rút được không cho xin đép một con taric thôi gặp mấy nhà taric này à, mệt nhở từ từ nhá mình quên mất à nhưng mà mình chưa có con à, chitana nào nếu mà bây giờ có con chitana thì mình có thể đổi hai đồ á để hack thêm đồ cũng được mưa to quá tú mưa thì nên dắt bồ đi ăn gì à? mưa thì nên à, dắt bồ đi gọi là chú mưa anh tô chú mưa cảm ơn cảm ơn vũ ngô quyền nhá cảm ơn cảm ơn em nhá cảm ơn cao cao tút nhá đấm hai k ba form hà tĩnh đi anh à cảm ơn em nha <laughs> bạn em mà hay sao đấy ờ, ca tút ngày xưa anh so hay gọi bạn này là ca tút anh em ạ ca tút à tí nữa nói chung là đồ này mình đang hướng đến đồ gì đây bây giờ mình phải hướng đến đồ đã thì mình mới lấy đồ được anh em ạ thì một cái kiếm một cái dép và một cái đai kiếm này thì mình có thể làm một cái dép thiên thần nào sojin bàn tay sojin bàn tay à thật ra là mình lấy một cái dép bên thần được đúng không gặp bà này nhiều nhiều ấy quá nhiều máu quá mình không bắn được anh em ạ nhà này cần diệt đấy chứ có con này không không được à nhưng mà chắc là mình phải roll tám mà mình không lên chín được rồi lobby kiểu mạnh quá roll tám thì kiếm cho mình cookie hai à nó đang ngồi discord với em mà đẹp trai xinh gái ra giữa ngã tư đường la hét người ta cũng khen dễ thương xấu xí đứng trong hẻm vắng người ta la kẽ người ta cũng kêu khủng mà ra ngoài mà la lại hay à tính ra là mình thích la mấy cái hồ sông á la mấy cái hồ sông la nó mới vang được anh em ạ hoặc là lên mấy cái cầu á đấy để có thì tiện luôn tiện tiện luôn một con bạc khá là ngon này con dâu y à dâu y ngon đấy dâu y mất à bạc à xin con bạc cũng được xin con bạc vậy nhưng mà con bạc cầm đai máu à? nói chung là mình chưa có nhiều đồ thành ra là không khách được đồ anh em ạ cảm giác ván này hơi ít đồ đấy nghĩa là rôn một tí đấy không rôn là niệm thật đấy chứ đùa đâu xây ra hai con này Chitana 2 với cả Lulu 2 à bạc này Storaka chết rồi chưa thay đồ kịp rồi chưa kịp ấy đồ kịp anh em ơi chưa kịp ấy đồ kịp anh em ơi lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi tí chắc mình làm cái áo choàng đấy nhờ anh em nhờ làm cái áo choàng thật ra là bàn tay trong cookie mình nghĩ là ngon hơn đấy cây da đồ này thật ra là cũng không đánh được cơ mình nghĩ là chỉ đánh theo form pháo này thôi là đẹp nhất rồi bỏ đi bỏ chơi ra nhá nói chung ao tốt và ao tốt cũng được mà mọi người cơ bản là tụi mình à, cùng nhau gọi là chơi game và cùng nhau gọi là trò chuyện về những thứ à, trong ngày ấy thì nghĩ là đó sẽ là vui rồi cookie hai à cookie hai tự lên một cái đai máu không một cái đai máu tí làm ke hoặc là hoặc là cái gì đó không mua rồng vào này bạc thì nói chung là ra chiêu nhanh khá là ngon mà soraka thì hồi phục được bỏ soraka đi nghèo tú á he he mà đính chính lại là đấm nhau không chứ không phải đâm nhau nha ok diệt đi anh á vì đi đẹp trai dị à, nữa nữa hoàng thế dương định nữa định nữa cùng nhau ao top no no em tú à cố giấy top tám thui à quan trọng là anh em mình vui mà vt à hợp lý luôn đấy câu đấy câu đấy chuẩn nhá quan trọng là anh em mình phải vui còn thực sự đối với vt á lên livestream được nói chuyện với mọi người là vui lắm rồi không cần phải gọi là vào top hay là gì cả tại vì khi mà mình đánh ọp ấy thì mình có thể ờ, không hẳn là mình sẽ đánh chắc chắn vào top nhất nhưng mà khi đánh ọp thì mình ờ, kiểu muốn lên điểm thì nó sẽ lên thôi mặc dù là mình có thể lên trong ờ, phạm vi của mình chẳng hạn ví dụ mình lên được tầm tám chín trăm thôi còn lên này nói chung là vui vẻ nói chuyện với mọi người cũng ok xẻng à xẻng biến được cái gì xẻng không ngon đấy anh em nhờ xẻng bây giờ cơ bản là mình không biến được cái gì ngon cả đổi lại đi bây giờ mình nghĩ là nhiều mảnh đồ hợp lý đấy một cái kiếm này à một cái kiếm này với cả một cái thông đạo các thứ à tháo đồ à tháo đồ thì lấy được một cái re ke với cả một cái gọi là này khá là ngon xong rồi mình cho cái thông đạo vào đây để hách đồ à uầy từ từ nhá hợp lý chứ hợp lý nhở đỡ phải ấy nhiều anh em ạ cơ bản là mình muốn hách đồ nó tối ưu đồ á thành ra lấy được cái gì hay hay thì lấy luôn đi anh em ơi ba mươi tiền à đây ví dụ mình tháo cái này ra này thì mình sẽ cho nó cầm cái này xong rồi con này cầm ria ke để ấy xong rồi con này của mình cầm cái áo choàng xong rồi con này cầm cái thông đạo còn con này cầm kháng phép là đẹp nhất còn không thì mình lấy một cái lốc với cả với một cái thông đạo ở trên thì bây giờ một trong hai bây giờ một trong hai trường hợp anh em muốn trường hợp nào nhở trường hợp nào thì ngon hơn nhỉ anh em nhở lốc với cả cái này hay là hack đồ thêm hack đồ thì cơ bản là con bạc này nó nó nó cầm cái thông đạo thì nó không ngon đó thôi mình nghĩ là hack vừa vừa thôi cũng được tí nó có gì lấy đồ sau một k năm đi à, một k năm đi à. lại bắt đầu bánh bẹo bánh dẻo lừa viewer rồi à. lại bánh dẻo bánh dẻo bánh giết gì đấy bán anh em ạ thích tiền đi lì lì về đây lên cấp thì đẹp khi đôi môi em còn đo mộng lốc cho mình là con nhện nhá vt tính lốc à, con, tính lốc con gì nhở tính lốc con à, tính lốc con uh, diana nhưng mà không gặp anh em ạ gặp màn này à cơ bản là gặp màn này mình không có diệt đấy chắc chắn là mình thua đau rồi á, bây giờ mình ăn thừa con kia nữa cơ ăn thừa con gì nhở ui từ từ nhá giết được con nia ly không ui bây giờ kẹp lễ hội vào cũng ok chứ con kỳ của mình đam nhiều phết nè đùa đâu bi kè à? bi kè à? nói chung là mình đang thừa con này nè và cả đấu sĩ này thật ra là cũng không ngon lắm bình thường bây giờ các bạn là rôn ở đây thì cũng chả rôn được gì ấy thật sự nếu mà rôn thì rôn kỳ ba à chi ba mà nó có carry được không liệu nó có carry được không cookie ba liệu nó có carry được không lắp một đồ vào cốc ghẻ cho nó rôn đồ đi anh <laughs> lắp đồ vào cốc ghẻ à. đấy random mà diệt nhưng mà là con chip random mà không phải là con cookie à con kia là random là cốc à mấy bọn này có biết thực sự là random đồ không vậy khè à. đồ lấy đam đâu chứ con uh, ờ, ocu này đây đùa đầu thế thăng hoa à ê mình phải rôn đấy anh em ạ hai mươi máu mà hai mươi máu lobby cũng gần chết hết rồi bây giờ mình rôn nhá lên cấp trong lô hốp ấy cảm giác hai đao này mình còn ba mươi máu này thì đao sau còn à, hai mươi máu là đẹp nhưng mà bây giờ hai mươi máu à sona này không lên cấp được rồi anh em ơi ấy cũng chỉ ba được đấy chứ đùa đâu nhìn đây ao chim con này chắc là thôi nhá bỏ đi anh em ạ nếu mà con đồng hai này thì có tanh được không ta con đồng hai này có tanh được không nhờ đồng hai này thì mình có thể bỏ bớt ấy ra đấu sĩ ra đúng không hai hai hai hai gặp mày này yếu nè à? ơi tự nhiên lòi ra được một nhà yếu này ờ, ok làm một cúp ba đi nhờ cúp ba đi rồng tanh ngon hơn nó hợp lý luôn đấy mọi người ạ à. rồng thì tanh ngon hơn chắc mình đang để đây mình đang để đây mình để con đồng lại lại đây mình chắc là zone cookie ba đấy một chút dãy dãy nha cookie sona à Sona Sona 2 không ngon là chắc là lấy lốc đi anh em ạ, lấy lốc mà dãy. Sona. Bây giờ bỏ thì bỏ con này với con này ra cho con kia vào tanh à, hoặc là bỏ con này ra bớt, bỏ con này với con này ra cho con đồng này vào tanh xong rồi kiếm thêm một con hộ vệ nữa, khá là ngon. Thì cho con đồng này tanh thì mình nghĩ là hợp lý hơn, nó mạnh hơn. Nhờ anh em nhỉ? mà phải đồng hai cơ còn đồng một thì cũng thế anh em ơi phải đồng hai cơ số này hai đã thành u uh, đây rồi You called này chết rồi không lốc được con đấy rồi anh em ơi không lốc được con kia rồi không lốc được rồi anh em ơi cho con này cầm cái này hơi tù nè thành ra là tí nữa mình cho con khác cầm thì nó ok hơn bây giờ tôi cũng ba nữa thì đẹp cảm ơn hạ vân thiên nhá nhà này thì mạnh quá đấy chứ còn con rồng này mình nghĩ là tanh vẫn uy tín thôi thật ra là bài cookie này phải tanh một rồng ấy anh em ạ đánh hai lễ hội hai rồng à nói chung là form này mình nghĩ là đẹp nhất rồi nè chẳng qua nãy mình muốn lên chín đánh ao xin á thành ra là mình không rôn nên nếu mà anh em gọi là muốn đánh pháo thì anh em đánh form này cho mình nhá hai hộ vệ tanh một con đồng xong rồi kẹp à, nói chung là kẹp à, kẹp à, hai pháo với cả hai hai lễ hội thôi là được đánh bằng cc nữa anh em ạ không hẳn là đánh bọn bọn kia đâu nhá mình đôi một con đổi lốc được không u uh, rồng ba à còn rồng ba từ từ nhá con rồng nhá con rồng nhá bán cookie kia à, bán kia cũng không đủ tiền mọi người thành ra là từ từ anh em ơi từ từ anh em ạ từ từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh nhưng mà đao này thua có chết luôn không vậy ta chắc là không thôi nhờ à, từ từ từ từ từ từ từ từ từ như lào như lào con chim kẹt như lào chiến lợi phẩm cookie ui tính ra là đánh phải pháo này mạnh phết đấy bản sau mình nghĩ là pháo được cúp một tí đấy bán đi không đủ tiền anh em ạ nhưng mà tích tiền đi anh em tích tiền đi mà roll, tích tiền đi mà roll, ok và đó là rồng ba ghê vậy à, ghê vậy à. phải rồng á phải rồng á hắc hắc dồi à hắc dồi à mấy khi mấy khi ui đồ này bây giờ cho con này hack luôn không hay là cho con rồng cho trâu nhỉ anh em nhở để mình xem đã nhà này không có đam sau nhà này không có đam sau à ui vậy thì mình không cần hack đồ nữa mình cho con này cầm đồ luôn là siêu binh khỏi cần phải hack nha em ạ à, khỏi cần phải hack đồ nữa còn cái đồ này thật ra là cho cookie được ông ta không không ngon lắm bình thường nico đập đồ à đập đồ ngon nhá ui anh em nhìn này vdt tám con à điên à đứng VDT đổi lốc cái rồng ơi đừng quay mặt đi nước mắt rơi thì cứ để em đưa bàn tay vuốt đôi mì của anh này để yêu đậm chấp luôn chấp đồ luôn chấp đồ luôn giao sau rồi ấy đã anh em ạ à. giao sau set up đồ lại đã tí cho con sona cầm đồ này cho con sona cầm đồ này với cả cầm thêm một đồ nữa chắc là tí nữa mình đập đồ đi nhở tí mình đập đồ đi ok vt chó đỏ rồi à, vt ảo ma nữa nữa nhưng mà con cookie của mình không có đam anh em ạ từ từ nhá có bắn chết được bọn này không vậy nhưng mà nếu mà không bắn được thì con rồng này nó tanh hết anh em ơi con rồng này mà có cái chiêu khiêu khích như con galio ngày xưa thì sao anh em nhở rồng ba wow wow hay là mình ấy không ta mình đập đồ không nhở mình một chút đập đồ không đập đồ con này không ta đập đồ không em đập đồ không đập đồ không nói chung là cái này cho con uh, sona đã nè nói chung là bây giờ mình muốn hách đồ cho sona quá thành ra đập đi ui đồ này à không ngon lắm quyền trượng à thế thế phế thế ba cái lốc và ba cái lốc được nhá cảm ơn cao tút nha cảm ơn cao tút nha nhưng mà tí nữa mình phải nhặt thêm một đồ tanh cho con đồng ấy anh em ạ tại vì con đồng này nhiều khi ra đâm đồ xấu vẫn chết được ấy nên là tí nữa chắc cốt thì cứ nhặt thêm một đồ tanh nhá mình nghĩ là không cần tham đồ ở đâu tầm này con đồng của mình có đồ là ok rồi mình nghĩ là đẹp nhất chắc là một cái bút rồng nhỉ anh em nhở đánh mấy nhà này thì cần bút rồng hoặc là lấy thêm một cái à, quyền năng nữa thì đẹp hoặc không thì rồng nhá tiền tiền về tiền về tiền về tiền về tiền về tiền về tiền về ok được chưa được chưa được chưa chưa được chưa mua này đã mua này đã ui con góc bốn sao à góc chiến góc chiến góc chiến nhà này thì nói chung là không tính tiền rồi đúng không thành ra nhà này thôi mà nhà này bây giờ mình nghĩ là nếu mà người ta không xoay cái ao xin á thì mình top một đấy thì anh em nào đang xem mà chưa like cho mình xin một like nha anh em ơi thank you anh em nhiều nhá thank you thank you mình nghĩ là sếp làm sao cho con sona gọi là cc được là ok anh em ạ được chưa không cần gọi là trách nhà luôn sếp gọi là kiểu theo cảm tính á pro con bạc nó hack nó hack lên tận mười phần trăm rồi à con bạc cơ bản là ra con bạc á mình ăn con bạc ở chợ về sớm mới ngon quá anh em ạ không con bạc trận này là mình đi chứ mày quá không lên chín anh em ơi lên chín nhiều khi kiểu ít tiền đấy lên chín kiểu nhiều khi ít tiền rôn rồi không ra gì cũng phút à may quá rôn ở tám là một sự gọi là lựa chọn hợp lý nhá ui con rồng này sao mà chết đây bây giờ nếu mà ông này muốn win á mình nghĩ là phải rôn à, đổi qua con ao xin hai đi thì có hốp tại vì nãy mình có check rồi thì mình check thì nói chung là hai nhà còn lại toàn là đem trước à thành ra là bây giờ không bắn xuyên qua được con rồng này thì sao mình được ờ, đam bọn đằng sau á nên là bây giờ mình nghĩ là nếu mà muốn win á thì người ta phải ờ, thì người ta phải à nhiều anh vi top một đấy à cảm ơn em vậy nữa nữa nữa nữa châu lờ con rồng ba mọi người con rồng mà là tanh tanh tanh cứng nhất cái map này mà dòng tám tiền một nico thì zone ra ra xua năm tiền năm tiền hai nico thì zone không ra nhưng mà cơ bản là con đi con rồng là tỷ lệ của tướng bốn tiền đánh tô ạ còn con ra xua thì tỷ lệ của à, năm tiền thì nó khó từ từ nha năm mươi điểm mà lobby này bú nhờ yeah, à, tự nhiên đang trầm cảm á xong rồi lên livestream nói chuyện với mọi người vừa vui xong rồi còn làm thêm trận ides ba đấy chứ ui tự nhiên lại vui vui hẳn anh em ạ tự nhiên là yêu đời hẳn ạ đang gọi là buồn đời đang tính gọi là đi đâu đó cho nó gọi là thư giãn <laughs> nhưng mà không vt đã tìm ra được gọi là lối thoát <laughs> anh la cho vt đi mãn nhãn thế mà được chưa anh tô ơi trả kèo cho anh tô như vậy được chưa được chưa anh tô mãn nhãn thật ra là trận này không mãn nhãn lắm nhưng mà được cái là mình ờ, mình đánh nó nó cứ bị gọi là <laughs> mặc dù là kiểu không hay lắm ấy mình nghĩ là thật ra là đây không phải là một trận gọi là hay chẳng qua là một trận gọi là đỏ thôi hên thôi mình thật ra là một người đánh gà đấy vt là một người đánh gà nhưng mà được cái là hay đỏ còn những người khác thì đánh đen đấy nhưng mà người ta người ta bờ rồ nên là người ta lên rank cao còn vt lên được ranh bây giờ thì thành ra toàn là nhờ đỏ nhờ đỏ là chính á <laughs> đi bay à nữa nữa đi bay đâu khoái ha em túa khoái đâu thấy sức mạnh ngôi sao niềm tin chưa em thấy rồi em thấy rồi em cần nhiều hơn như thế à nhầm em cảm ơn anh tô nhé em thấy rồi cảm ơn minh sang tặng mình ba mươi sao top một rồi off stream thôi à nữa nữa nữa nữa nữa top một rồi off stream thôi à chắc là hôm nay mình livestream dài anh em ạ chắc là bây giờ là bốn giờ mười lăm thì mình live thêm tầm mười lăm game nữa à quên không mình live thêm tầm à, một tiếng à, một tiếng à, ba mươi phút nữa chắc là mình live đến sáu giờ anh em ơi anh biết mình gà luôn nè nhường cho trận top một yêu chưa lại nhường à chưa biết là bài SU Gedam qua con à, chưa biết là bài SU Gedam qua con Idas này kiểu gì thì nói chung là nếu mà gọi là một người tinh tế hơn á thì nhà kia phải đánh bằng CC thì ở đây đánh bằng CC là những con gì về lết này đây để mình liệt kê cho những anh em gọi là chưa biết những con về lết ngon này Yasuo là một bạc là hai Yasuo là một bạc là hai ba là Zoe nhưng mà Zoe thì mình nghĩ là thường thường phải kẹp pháp sư cơ còn không kẹp pháp sư thì nó hơi cùi nhá thì nói chung là con Zoe bỏ qua đi này hai con rồi đúng không thì con cc nữa thì có con ờ, tối hôm qua anh tú sủi nhé tối hôm qua anh tú hơi mệt phương anh ơi tối hôm qua anh tú hơi mệt <clears throat> anh tú bú bao nhiêu cân đá vậy anh á tính ra là mình ơi từ từ nhá có một người chat với mình nè quét được không bạn nè à? <laughs> quét trinh được không bạn nè à? thấy chưa bây giờ vt vt còn có người gọi là nhờ quét trinh nhá bây giờ mình sẽ sâu tin nhắn cho mọi người sẽ à không sâu tin nhắn thì nó hơi kỳ nhưng mà quét trinh được không bạn nè à? <laughs> muốn vt quét trinh mà lại gọi là free à không dễ đâu vt bây giờ có giá rồi vt bây giờ có giá rồi không gọi là dễ dãi như ngày xưa ấy. thì ngày xưa thì kiểu vt còn dễ còn hiền á thì vt đi quá trình dạo cho các bé được anh à, không <laughs> cho các bạn được còn bây giờ thì à, vt kiểu à, có gọi là trên bảng xếp hạng á thành ra là bây giờ cứ tầm năm nghìn một tiếng ha năm nghìn một tiếng quá trình ai thuê thì thuê năm nghìn một tiếng rẻ kiểu vừa vừa hay vừa rẻ với cả với cả kiến thức gọi là dồi dào anh tú quát cho em đi quát cho em à anh quát em mà thì được chứ còn quát trình thì không đánh sdu lên chín tiền đâu đâu năm tiền anh giai á thì mình nghĩ là nếu nếu nếu muốn win thì cách đấy thôi còn cách ego tiền của mỗi người thì mình sao mà mà mà, mà chỉnh sửa được ý là mình đang đang bảo là cách win bài mình á thì chỉ có con ờ, chỉ có con ao gọi là năm tiền thôi chứ còn uh, xoay được hay không thì tùy tùy vào uh, tài chính của người ta nữa mà <laughs> chê điên là binky binky hay chê không đi đấm binky á cứ quét dạo thôi quét anh lên cao thủ đi đang kim cương rách nè riêng anh tô là quét miễn phí BD lấy kiếm BD lấy kiếm thuê hai mươi bốn giờ luôn được đấy chứ nhưng mà vẫn chưa thấy điện thoại kêu vẫn chưa thấy điện thoại rung thành ra là chưa chưa ấy được top một hai trăm k được luôn anh việt ơi em chào anh việt nhá lâu rồi mới thấy anh việt vào nè tính ra anh việt cho kèo chưa bao giờ em tú gọi là bú được thì phải đúng không nhờ anh việt nhờ, hình như là chưa lần nào bú được kèo của anh việt được anh việt ơi diana và một con chim băng từ từ nhá trận này phải bú anh em ạ phải bú hai trăm ngàn để đi lấy gọi là thật ra là mình đang có một đống mình đang có một đống quần áo đang giặt ở bên ờ, chỗ tiệm giặt ấy, nhưng mà chưa lấy được anh em ạ tại vì đang ờ, chưa có tiền nên thành ra là trận này phải cố phải cố bú cái kèo này để có tiền đi gọi là lấy quần áo cái lý do gọi là lý do mà em tú gọi là mặc đồ lại thường xuyên á thì là do chưa lấy được đồ quần áo đang giặt á nên là trận này phải bú ấy streamer gọi là khó khăn nhất trong làng dfd vtt vtt xấu dín thôi nhà mạng mua mấy con một tiền là mỹ là hiệu quả hơn đấy con chim cơ bản là tầm này thì chưa ngon lắm nói chung là tầm mid game thì đánh được nhưng mà tầm này mình nghĩ là chưa ngon đấy nên là thôi một chút ấy đi nhờ có diana rồi thì ngại gì mà không đánh sát thủ đúng không ngại gì mà không đánh đúng không ngại gì ai đâu nhưng mà đánh sát thủ thì thường thường mình nghĩ là hơi khó top một đấy nếu mà để top một thì mình nghĩ là phải cần thêm cái ấn cơ thì có thêm con olaf phụ đam hoặc là phải có một cái gì đó đột biến hơn thì mới top một được còn không thì bình thường đánh sát thủ nó dễ vào top bốn đấy một con ép không tim băng à một cái tim băng sớm không quét em với à à quát năm k quét năm k lần trước anh cho kèo chuyển khoản một trăm trước luôn vẫn không làm được à <laughs> ui The Ratatouille chắc em trở thành Louis Winnie. Trận này thì sao nhờ anh Việt nhờ, trận này thì sao nhờ. Anh đưa em lên sofa xem phim như ở GDV. I'm buying a color bike and a man the CNC. Lênh đênh trên du thuyền mà anh thả đâu đây? I'm wing wing over you vì em là quả dâu tây. Từ từ nhá mình cho con này sát thủ hay là cho con nào nhỉ anh em nhở cơ bản là con này của mình đang tanh á hmm, con này chắc là bán đi mua con này vào cứ cái tròn uh, tạp kèn đi bốn xin trận này ấy rồi trận này em tú bú rồi anh việt ơi vd ơi hóa hình chưa có sivana thì cho con ngọc long tám tiền dùng tạm hay alit á? sao lại cho con là sao nhở mình chưa hiểu lắm thì nói chung là chưa có sivana thì cho con ờ, cho con ờ, ngọc long tám tiền dùng tạm mà còn con elite thì ờ, cũng là bốn hóa hình vẫn dùng của ta à? dùng hết chứ phải dùng hai con luôn chứ còn không thì anh em bỏ con ờ, thật ra là con elite mình thấy nó cũng ok đấy còn ví dụ mà anh em có slot kẹp rồng thì anh em cứ kẹp rồng thôi cơ bản là kẹp rồng thì nó có thêm một cái ờ, con con tượng ấy thì con tượng nó túc búc búc tốc độ đánh nha bạn thành ra là ngon tại vì con yearly rất là cần tốc độ đánh nhá lên top một sách đấu cho cả server bất ngờ đi anh à cả server bất ngờ nhưng bây giờ không có trình thì lên làm gì á chắc tí vt phải gọi là một chút quan hệ với green nhé. vt mượn tích green đổi tên nhé. ấn sát thủ bú bộ em tú ơi phải bú chứ u từ từ nhá anh em ơi cái này ngon nè bú rồi bú rồi bú rồi bú rồi vdt bú rồi vdt bú rồi nice ok ok bro nani vtt đó là vtt vtt bú rồi anh em ạ bú vội vtt bú vội cái này ba trăm máu đúng không tăng được ba trăm máu à đâu mình nghĩ là chém kiểu gì ở chết con gấu nha anh em nhở vt bú ở đây vt bú ở đây vt nghĩ sao về việc chơi pháp sư pháo thủ lễ hội có nên nuôi măm măm không tất nhiên là phải nuôi mọi người nhưng mà pháp sư thì mình nghĩ là không cần lắm không phải không cần nhưng mà ý là không cần phải lúc đầu lắm á tại vì pháp sư mình nghĩ là nên giữ máu thì đẹp hơn còn đánh pháo chắc chắn là phải nuôi rồi từ từ nhá đép vào con nữa ông đép vào con nữa ông đừng có win đừng có win hay vừa thua đẹp vừa gọi là nuôi được cái con kia luôn đẹp quá anh lâm ơi cho anh lâm một lại hôm nay ông này hên vậy á có gì chụp màn hình gửi anh nhé dạo này anh hơi bận à được luôn anh việt ơi em cảm ơn anh việt nhiều nhá dạ vâng dạ vâng dạ vâng em cảm ơn anh việt nhiều nha nói chung là bây giờ mình bán đi tích tiền thì uh, thì bán con nào nhỉ anh em nhở chắc là cứ ôm nhỉ anh em nhở cơ bản là bán đi thì uh, thì phải bán thêm một con sát thủ nữa mình không muốn bán sát thủ á để bọn này lại đi kiểu đang à, đang gọi là off stream đánh trầm cảm ấy thì lên đây tự nhiên đánh gọi là bướng bướng lên anh em ạ đang gọi là trầm cảm anh em ơi đang gọi là offline trầm cảm thì lên đây tự nhiên vừa gọi là nói chuyện với mọi người vui vẻ vừa được kèo nữa cơ ồ mặc dù nó không biết ăn được kèo không nhưng mà cơ bản là có người cho kèo là thấy vui rồi kiểu tự nhiên mỗi lần có người cho kèo đánh nó gọi là chai hạt hơn anh em ạ không phải chai hạt hơn mà kiểu đánh nó có mục tiêu hơn á còn bình thường thì em tú cơ bản là chơi game vui là chính ấy mà vui là chính em ạ bây giờ mình nhặt đồ dna e trước thì mình cần một cái ờ, gậy làm vô cực hoặc là một cái ờ, nỏ xét mình nghĩ là lấy găng trước đi tại vì tí nó thừa găng thì còn lắp đồ được bây giờ mình nhặt cái kháng phép xong rồi tí nó ra kháng phép nó tù lắm thành ra lấy găng trước nhá vt đấm anh sờ tiêu à anh sờ tiêu đâu ồ oh, top một tgl à? nguyễn long gì đây nguyễn long thuyền trưởng à anh anh sờ tiêu nghiện nguyễn long à vừa có tiền mua áo luôn là hợp lý đấy chứ mua được thêm hai cái áo này nữa anh em ạ để cho mọi người đỡ bảo là mặc lại áo nhá The Rat Tattoo chắc em trở thành Lee Winnie anh đưa em lên sofa xem phim như ở DVD lên cấp cho con này vào là bốn xin à bốn xin thì đép được đấy nhờ mình đang muốn lưu hơn thôi ờ, từ từ đi mình nghĩ là lu cũng được có cái nhà này thì hơi yếu thôi còn lại mình nghĩ là lu được chắc là cho con gấu thôi kiểu gì con gấu cũng chết đúng không nhưng mà mình nghĩ là cho diana đi tại vì điều gì mình cũng thua à nhiều khi con diana thêm một chút máu ấy ép được một chiếc thì đẹp hơn gặp những nhà này thì mình không thể nào mà win được nhà này cũng đánh sát thủ cùng mà tại vì người ta lắp nỏ xét với cả có form rồi thấy là người ta đánh cùng đúng không à dí à sờ chim giật vậy à buồn quá bạn à sao lại buồn đấy sờ chim giật á sờ chim mình bị giật à anh em phải không vậy hay là do mọi người giật đấy em tú thấy bình thường mà nói chung là em tú chơi thấy bình thường đấy còn lai thì em tú không biết sao nhưng cuối game đánh với nhà đam nên rất muốn bỏ con lulu hoặc hammer à nói chung là cuối game thì mình nghĩ là tùy vào xoay sở tình huống á còn đầu game thì mình nghĩ là chẳng hạn mà anh em có những cái form gọi là đép đép khéo hơn như kiểu là pháp sư với cả đấu sĩ lát các thứ hoặc là thượng long á thì mình nghĩ là việc măm măm thì tùy à. kiểu ví dụ anh em có liền thì anh em thì anh em nuôi luôn còn không thì à, nói chung là tầm 3 năm đi chợ về lên bảy á mình nghĩ là đủ form nhất đánh pháp sư thì nuôi măm măm nó cũng được không gọi là trễ gì cả đừng quay mặt đi nhà này chắc là mình vẫn thua nè thua đau quá son kên không con kên đét được một chết không ta từ từ nhá con diana chắc là thắng là đét được một chết rồi bây giờ mình đang muốn tích tiền á thành ra là mình phải bán đi hai con này à. phải bán đi một con đúng không ra này là xấu à phải bốc một chết đi anh em ạ nói chung là chưa ra con olap nào nè ra được một con olap thì mình tích đam luôn thì nó đẹp hơn nhưng mà chưa ra anh em ạ thành ra là hơi cùi hmm vừa nói xong thì nó ra liền ngay lập tức à hợp lý nhở con olap mày đáng yêu nhở tận cùng của cuối cơn đau con này ba trăm máu chắc là vẫn chết chứ đúng không vẫn chết á không đỡ được đâu chắc là vẫn chết thôi vẫn là vẫn chết thôi còn con này hai sao chưa chưa à? hai sao rồi olap ơi hai con rồng anh em ạ Ui. Trận này có thể là mình đánh một overlap luôn cũng được. Nếu mà overlap thì anh em đánh ờ, đánh vô cực với cả ba tia nhé anh em ơi. Overlap ba tia với cả vô cực thì mình nghĩ là ngon hơn á. Còn không thì thật ra là cứ cần một cái vô cực đã, còn đồ còn lại thì mình nghĩ là đồ gì cũng ok. Con này thật ra là ba sao thì cũng ngon đấy, nhưng mà tầm này mình đang cần tiền hơn nên chắc là mình tích tiền nhá con olaf để trên đây chắc chắn kiểu gì cũng chết này nhưng mà mình đang muốn đổi sát thủ luôn á cho nó sát thủ đi xong rồi con này uh, như vậy đấy đeo sau mình lên cấp mình cho một con ấy vào ok mình nhớ tầm này đép được rồi á tại vì tầm này mình nghĩ là nhà nào cũng mạnh rồi ui nhà anh dũng yếu nhá hợp lý này tính ra nhà anh dũng vừa yếu với cả vừa level năm á thành ra là ví dụ mình thua nặng nhất thì cũng chỉ gọi là tầm năm chết thôi đẹp nhở hai đao nữa nha, hai đao nữa là mình đủ số nhá đốt con sen không đốt con sen không hay đốt con lêu nào đốt con lêu nào không được anh em ạ có ba con vậy ba con vậy stream của vt hay lag nhỉ vậy hả vậy chắc là do máy của mình cùi ấy, anh em ạ sorry mọi người nhá nói chung là mình cũng không biết là tại sao nó lag nữa thì nếu mà lag cảm giác ờ, sau này mình uh, lag nhiều quá thì mình sẽ gọi là cài lại win sau cài lại win sau chạy lại máy sau anh em ạ mạng em lag quá hả vậy hả anh tô hả mạng em lag à trái tim đồ long khá là ngon nè máy em lag à sorry mọi người nhá bốn đồ long với cả ba sát thủ hoặc à? đần đấy mình eco tiền nhá mọi người ơi thêm một rau đi rồi bỏ tại vì cơ bản là cái này là bảy rồi đúng không à quên sáu rồi đúng không một rau nữa là mình xả xả xả đi cái đồ này là ok rồi xong rồi mình sẽ bắt đầu gọi là bách bách sau rau này à hơi kinh nhở ba long ba sát thủ thành ra là bây giờ kẹp như vậy nó ngon hơn không thêm một chút đấu sĩ à không mình nghĩ là cũng như nhau một đồ long ba đồ long và cái này là bốn đồ long vậy thì con này bỏ đi được này bỏ con này đi được sen thì nói chung là có đấu sĩ với cả chiến binh này đi vô cực chắc chắn rồi nhưng mà mình không biết là nên lắp cho con olaf hay là con diana đây olaf đi trận này mình sẽ đánh bằng olaf cho mọi người xem nhá mình sẽ không đánh bằng diana nữa DNA thì đánh hơi nhiều rồi á thành ra là mình đánh olaf một trận đi wow mình đánh olaf một trận cho mọi người nha đép máu đầu game bài gì ổn hả tú à đép máu đầu game à đép máu đầu game vt nghĩ là bài à, đấu sĩ đấu sĩ thì chắc là ổn nhất rồi đấy tại vì cơ bản đấu sĩ nhiều máu bản này à, vt thấy đấu sĩ ngon nhỉ hoặc là hộ pháp nhưng mà nếu mà để tín hơn thì vt nghĩ là đấu sĩ hoặc là chiến binh rồng còn không thì đáp bằng hai sao con này à nhưng mà con này thật ra là mình đánh bằng uh, bọn kia nên thành ra là không cần lắm đúng không như vậy vào bốn xin thôi anh em ạ tầm này bỏ này đi nhá không tham nữa đâu đấy như vậy là form đẹp nhất xong một tí nữa lên cấp kẹp con này nữa là đẹp nói chung là mình không ham nữa giao sau mình về mình roll mình bách lại nhá nếu còn còn nếu bây giờ mà đánh chắc hơn nữa thì mình có thể neko olap hai luôn cũng được cho mình đánh slow hand lại mình nghĩ là neko luôn đi đừng có tiếc nha anh em cơ bản là tầm này mình cũng ít máu rồi á thành ra là bắt đầu gọi là đánh đánh nó ấy lại luôn nè đánh nó win lại được thì đẹp còn thật ra là mình thua thì cũng được cơ bản là con olaf của mình thua thì nó có đam á nói chung là bây giờ mình nhặt một cái cung để mình hướng đến cái ba tia nhá thì mình nói chung là nãy mình có hướng dẫn anh em đánh ờ, olaf gọi là ba tia vô cực với cả biến sát thủ ấy thì bây giờ mình thực hành luôn để để mọi người cùng xem có thực sự là mạnh không nhé được chưa đấy nói chung là mình ờ, để cái kim long mình hack một cái nico thôi xong rồi mình xài luôn anh em ạ đừng có tiếc nhá cơ bản là một cái đồ mà mình hack được ấy thì mình xài luôn chết rồi em tú bị sặc tại vì bây giờ mình bị mất máu thêm một rau nữa thì còn ít máu á đánh nó hơi rén <coughs> sorry anh em nhé mình bị sặc các anh em ạ sorry sorry mọi người em tú sạc em tú sạc mình lấy cung nhá mọi người ơi <coughs> nhà này đánh hóa hình nhưng mà đánh bằng con à, elite này nhà anh dũng đánh bằng uh, olap nhà này đánh sát thủ của mình nhà anh lâm đánh à, bằng uh, xây da nhà royal hủy đép nhà này ông đánh cái sát thủ này thật ra là trận này mình nghĩ là olap hai thôi xong rồi mình đánh lên uh, lên tám nhá nuôi được măm ba sao rồi bỏ đi tiếc mà muốn cho năm vàng vào ấy à mình nghĩ là không cần mọi người đừng có tiếc tại vì cơ bản là nếu mà cảm giác cảm giác bỏ đi ở bài mọi người mạnh hơn được á thì mọi người cứ ấy thôi mình nghĩ là nên roll qua hai sao đi tối thiểu là con bram hai thì đã đẹp nhất đây ok tại vì cơ bản là tập này mình win lại rồi nên là mình muốn đánh tự máu luôn thì tối thiểu là con này hai thôi là ok rồi không cần phải quá nhiều đâu cùng cho olaf luôn xong rồi tí nữa làm cái ba tia nhá olaf sát thủ đại bác vô cực được không anh là được nhá nhưng mà mình uh, thích ba tia hơn ba tia thì nó nó chặt à, chặt à, chặt nhiều mục tiêu nó ngon kiểu nó cần liên nhanh á bài sát thủ này mình nghĩ là bản nào cũng vậy à mùa nào cũng vậy á cần cần liên nhanh em ạ đại bác thì nói chung là ví dụ anh em nhiều cung quá thì lắp cũng được còn không thì anh em cứ lắp ba tia đi cung thừa thì nó làm cái quyền năng cho DNA cũng không sao chặt chặt bình thường thì nói chung là đánh sát thủ hay đánh co bằng DNA cơ nhưng mà trận này mình muốn à, co bằng olap đó với cơ bản là hai con olap nổ wow yasuo yasuo yasuo ngon đấy giữ lại đi yasuo thì có cc còn sen thì có tanh yasuo thì có cc còn sen thì có tanh tí nữa mình kèm con on đấy anh em ạ kèm con on rất là đẹp con on thì vừa có đấu sĩ vừa có lôi long luôn thì là đẹp nhất <coughs> bây giờ mình xếp team bang thôi nhà này bên đây bên đây bên đây bên đây hết à bên kia hết anh em ạ tí nữa đẹp nhất là có thêm mối chiến lợi phẩm có thêm mối chiến lợi phẩm nữa thì là đẹp nhất cơ bản có chiến lợi phẩm thì con olaf này à, kiểu nó bất tử luôn á kiểu nó cờ lia nhanh lắm nên thành ra là không sợ bị sốc đam anh em ạ trừ khi gặp con roi ba thôi con roi ba nó trưởng bắt là cút luôn còn không thì mình nghĩ là cứ đánh tà tà như vậy thôi đẹp nhất là lõi cuối của mình ra được một cái chiến lợi phẩm còn không thì cho mình cái phước lành cũng ok nó chắc cốt đấy gọi là nó chắc cốt <coughs> tự nhiên uh, bị sặc bắt ho quá <coughs> thì mọi người mọi người anh xem mà chưa like cho mình xin một like đấy anh em ơi thank you anh em nhiều nhá ok ta lon luôn à đây là ván này à, bài form thất thủ nó ra không nhiều chứ nếu mà bây giờ ra được một cặp dna nữa thì mình roll còn không thì mình cứ lì lì nhá mình lì lì một tí anh em ạ xong rồi tí nữa mình lên cấp mình uh, roll kiếm được bi kè kiếm được bi kè hoặc là kiếm được một con on thì mình kẹp vào xong rồi lên chín lên chín thì anh em có thể đánh một là sáu xin hoặc là hai là anh em kẹp thêm con bạc đấy mình nghĩ là kẹp con bạc ok chả sao cả lúc bỏ đi gậy à gậy nói chung là nòng xét cho dna cũng được nhưng mà không có đồ cho con olaf luôn à căng hai con diana à? mình nghĩ là rôn một tí không rôn cái nữa ao xin à ao xin thì thôi bỏ nhá họ xét nó xét cho con này nhà này có ao xin rồi nhưng mà con ao xin này thật ra là chưa ngon đâu cơ bản là chưa có form anh em ạ chưa đủ form cho mười like luôn được không là mười một like được không anh tô mười like hơi ít mình muốn đưa con dna hai cho nó chắc cốp luôn á nhưng mà nó không ra rồi chặt chặt chặt chiến lợi phẩm chiến lợi phẩm vàng là bú nhá chiến lợi phẩm vàng là bú chiến lợi phẩm hoặc ra một con on đi nói chung là ra được một con on thì mình lên cấp luôn nhá lên cấp liền luôn mình kẹp con on vào là ok rồi cơ bản là kẹp con on tầm này thì uh, mình đủ form luôn mình vừa có cc vừa có thêm một chút máu á con olap đỡ bị bị sốc đam hơn anh em ạ là đẹp chiến lợi phẩm khá là ngon là cái này sáu xin luôn là uầy từ từ nhá mình nghĩ là sáu xin đấy không còn đồ long nhiều đâu hợp lý nhở cơ bản là mình có một cái găng rồi nhé Hợp lý đấy nhờ, anh em nhờ, hợp lý đấy nhờ. Anh Việt ơi. Hello Trường Phi nhá. Vô cực cho lát đi anh nhà, em tú lắp vô cực từ đầu rồi mà. <laughs> Anh Việt ơi. VTT xin. Ok. Đấy, nói chung là tầm này eco thôi anh em lần này con diana hai là lên chín rồi lên chín mình nghĩ là kẹp thêm một con bạc xong rồi con bike tí nó thay con này nữa là đẹp xong rồi kiếm thêm một con lôi long nữa cũng được thêm một cái ấn lôi long nó khá là ok gặp ozin đúng không vì anh quên anh né ozin nó ozin nhưng mà ozin là để con này ở dưới đây à <laughs> để con này dưới đây để kê mình à cái ông ozin kê chúng tôi chặt chặt chắn ui sáu xin nó nhiều đẹp và đó là florentino phiên bản tft à được nhờ nhưng mà chắc là mình vẫn phải roll DNA hai đấy anh em ơi cho nó chắc cốt một tí nhiều khi xếp con olaf sai còn DNA nó còn gánh được một tí anh em ạ <coughs> dùng con diana hai xong eco cũng được anh tú z đót thế à nữa em tú càng chơi càng bú thế em tú hết trầm cảm mà em tú hết rồi em tú hết rồi vẽ đâu có ca sĩ họa sĩ gì đâu olap ba đi anh này trận này nhiều nhà đánh olap anh em ạ tại vì bây giờ một lobby ờ, một lobby gọi là thách đấu ấy, mình nghĩ là phải một hai nhà chơi olap cơ thành ra là để cái việc lên olap ba mình nghĩ là hơi khó solaka à? cái bàn phong nó đẹp quá dna hai đây không có dna hai rồi Ai nữa hơi đèn đấy hơi đen nhá không phải được con đi a ba thì hơi cùi nhành lâm bo kính thế thờ đấy còn mình kéo được này Ui, anh em nhìn con olap kìa cầm ba tia nó chặt nhanh không sau con này có được chơi không con này có được chơi không à vẫn được chơi à đấy đây là cái lý do mình cần lên con dna hai đấy hỏng rồi ra này thu rồi nha bạn Ui, con này thì hơi dở. Giờ mình cũng luôn nổi chứ. Có cái này cover được một tí nhá. Kiểu nó trở nên biến nhiễm á. À. Cái nhờ, zone tầm uh, 10 10 17 tiền à. 16 tiền à, à quên 18 tiền à. Tức là chín luôn, nhưng mà lại không ra được con nào. Bike cầm đai. Bike cầm đai thì có một cái giáp máu. Khá là ngon nhưng mà chắc là mình lấy Bike thôi lấy Pike thôi nhà này DNA hai hai bốn sáu bảy chết level bảy nhà này rồng nhà này đánh bằng hóa hình bình thường nhà anh dũng đánh ụt nhà anh dũng sáu DNA với nhà đặc gia ba là là chín chín với cả mình là hai là mười một tính ra là còn nhiều lắm còn bảy con anh em ạ Olaf con này nói chung là thay được con à, talon hoặc là thay con kia nhưng mà mình nghĩ là con talon đang mổn á giờ tôi không lắm thằng bé ở ờ, kìa thứ hai cũng ok đấy chứ thề luôn xin diana hai thôi là bú chắc luôn đó. không ra được à lì một tí đi nói chung là cứ để 10 tiền đi em ạ zone cạn bây giờ nó không giải quyết vấn đề gì đâu anh lang thang cả ngày trong tâm trí nói chung là con olap này không có hồi phục á thì nó hơi tù một tí kiểu nó hơi rén á tại vì nhiều lúc nó xếp nó bị uh, kiểu tư duy thấp á ờ chết luôn thì hết đam á hello trần chiến á bike zeke à? mình nghĩ là không cần đâu anh em ạ không cần zeke đâu tại vì cơ bản là bọn này đam to quá rồi á với cả bây giờ mình cũng chưa có đồ á thành ra là hai đao nữa anh em ạ mà hai đao nữa mà bây giờ bị đấm cả hai đao là mệt lắm nên là mình nghĩ là tối ưu luôn, ok đấy nhưng mà cần dna hai quá có nên roll nữa không hay là eco nhờ còn không thì tôi còn thờ hai cũng được kiểu tim nó kiểu mạnh mạnh hơn một tí á mình nghĩ là dna hai là ok được rồi anh em ạ thôi nhá vậy phải bán olap đi cơ bản là nhiều nhà đánh olap ấy mình nghĩ là lên olap ba cũng chả được đâu nhà này bốn con nhà này bốn con với ba con ba con với bốn con là bảy con bảy con với cả mình năm con là nói chung là nếu mà để đánh top một thì phải ôm lại còn nếu mà đánh top bốn thôi thì khỏi cần <coughs> thôi mình nghĩ là cứ ôm đi còn một lẫn tức cũng chả sao đâu tại vì nhiều khi tí nữa mấy nhà kia chết á thì mình dôn rồi anh em ạ chắc gì bài mình đã lên chín được đâu bài mình nói chung là đang thiếu gọi là hồi phục đấy cái mình đang sợ là thiếu hồi phục á ui kinh đấy nhở nhà này có chiến lợi phẩm anh em ạ xoay ui không kiếm đến kịp rồi u ra ngoài chiến lợi phẩm ngon quá nhở vừa này hơi kinh đấy quyền năng với cả nỏ xét à ui đồ binh nhỉ anh em nhờ quyền năng nỏ xét luôn này hợp lý đấy lấy luôn đi thờ vét hai này đó đây bây giờ mình có hai đam rồi thì mình không sợ nhá nãy mình có một đam thì mình còn sợ sợ bây giờ mình nghĩ là có hai đam mà chả sợ đâu nhưng mà liệu lấy một cái này ra trong con da su không Ê, ra su đi ra su ngon hơn đấy nếu bây giờ lên chín thì có thể dôn được da su hai với cả kẹp được một con một con lôi long một con lôi long hoặc là kẹp một con bạc hay là mình bán olap đi lên chín nha anh em nhở top ba à, đẹp à sao lại top ba được hello gf xô béo nhá nói chung là 26 máu nhưng mà bài mình cũng gọi là yếu lắm á. nên thành ra là mình nghĩ là xếp khéo là ok thôi mình nghĩ là bán đi em ạ nhiều nhà bắt quá thành ra là bây giờ tôi cũng khó con olap hai mình nghĩ là 25 mươi hiện tại là khá là mạnh á bỏ đi bây giờ lì nhá lên chín mình nghĩ là thêm một con bạc cc hoặc là một con on thôi là bài mình tốt một được đánh bằng cc nữa là được cơ bản là bài mình bây giờ đang hơi thiếu tanh với cả hơi thiếu cc thì tí nữa nói chung là có thêm cc và có thêm tanh thì mình nghĩ là ok chứ không cần phải roll olap ba làm gì cho nó cực đâu nếu mà kiểu có một hai nhà chơi thì được bây giờ ba nhà chơi lận anh em ạ gặp nhà này mình nghĩ là ăn được mà thật ra nhà này có cc hơi ghê đấy giết con olap nhanh nhanh đi không là ấy đấy ok Ui. Đã dạ xua, đã dạ xua giáp máu. <coughs> Nói chung là bây giờ mình thêm một một chút đam của con Olaf ấy thì nó ok hơn anh em ạ. Nãy có mỗi đam của con uh, nãy có mỗi đam uh, à quên, bây giờ có thêm đam của con Diana nó ok hơn. Nãy có mỗi con Olaf à. Thành ra là Olaf chết là cút. Ui, ra xua một. <coughs> Lên chín kẹp om thôi, khó ba sao lắm mà. Nói chung đâm tú bán rồi đấy đây là bài xét thủ chuẩn chỉ đúng không anh tú à đây là bài xét thủ cái gì đấy đây là bài xét thủ trận này mỗi chiến lợi phẩm bạc nữa thì thôi nhờ vẽ đâu ra cho mình cái lõi bốn chiến lợi phẩm bạc đấy à ozin cháy cháy xong gần chết à lòn không phải ozin mình làm mỗi con một bên thì đẹp nó qua một bên đi <coughs> nhà này chắc là mình ăn được nhà này thì cơ bản là đang elite hai thua thì hơi bịp nhở đúng không thua thì hơi bịp bùng bùng bùng bùng bùng bùng ui nhưng mà nhà này con bị kè kinh đấy từ từ nhá thua thật này u uh, thật red hay nhưng mà giống vẫn thua đấy kè à, lửa siêu thật anh em ạ bịp nhở bịp thế lấy ra ra xua bàn tay thôi anh à ừ, nói chung là tí nữa mình lấy thêm đồ ra xua thôi một đồ thủ nữa mình nghĩ là bàn tay hay giáp gai hay huyết kiếm gì cũng được nhưng mà gặp nhà vừa rồi thua ảo nhờ kinh đó sáu á hình đánh form bình thường này nhưng mà con bi ke á mình thấy con bi ke bi ke kiểu châu châu á Ui, Neko một nhá, tính ra người ta mà bài hai sao như nào giờ. Bài toàn một anh em ạ. Bài người ta mà hai sao chắc mình mua nguyên nhà à? Hỏng rồi đấy. Bài người ta hai sao thì sao ta? Gặp nhà anh Dũng đúng không? Chứ bây giờ bài mình thật ra là cũng chả zone gì ở đây cả. Mình nghĩ là bài bây giờ lên được chín thì mạnh hơn thôi. Với cả ra số hai nó hiểu ok. Chặt. Nhà anh Dũng thì nói chung là đánh Olaf thuần thì mình nghĩ là hơi khó dna cầm đồ này à <coughs> cho vt cái ấn lôi long nè vt lên chín kèm con bạc nữa là đẹp nhà ozin với được nhà sát thủ ấy nè sát thủ fakian nè ông này đúng kiểu nghiện sát thủ ấy anh em ạ ra lõi này không phải đánh sát thủ à. u toàn là rồng bây giờ lấy đồ gì đấy ui rất gai ngon rất là nhặt gai ngon chứ làm sao không lấy được đây hay là mình lấy sorry nhỉ anh em nhở? cái sorry không lấy cái ấy đi lấy cái sorry đi thêm một chút tanh đi cũng được sáu hình nhiều máu lắm mà sáu hình nhiều máu lắm mà cả cơ bản là con này nhiều tiền á thành ra là mình lấy luôn bây giờ mình lên cấp luôn thì kèo được con đấu sĩ không à ra được con này đi on nghe carry mới cả con này à thôi con này à. cơ bản là tầm này mình không còn nhiều máu á lì thêm một rau thì nhiều khi mình bị đấm tầm năm sáu con nó rẻ lắm anh em ạ Well, I give nhà anh lâm lên chín rồi anh em ơi với cả cơ bản anh lâm mới đồ ấy có cái đồ gì nhở cái đồ bất tử á thành ra là mình hơi rén mình không có chiến lợi phẩm nữa nhưng mà lần này mình có thêm con DNA hai á không biết là có lo được không chắc là lo được nhở ok đấy con DNA một đấy thành ra là hơi thiếu đam mày quá anh lâm kiểu mình đang đang lên chín nhưng mà chưa xài tiền anh em ơi anh lâm hách nhiều tiền lắm ok ui xây ra chín kim long mà từ từ nhá chín kim long là sau năm giây là đánh chết một con đúng không nhưng mà thật ra là bài mình tí nữa không mà tí anh lâm bo là mình cút đấy Ui, một dao ba là chết à ozin top tám à mỗi bốn giây à nhà này vẫn dãy được nè hay chưa bây giờ gặp lại nhà này đúng không gặp lại nhà há hình nè không biết là lần này có ăn được không ui nhưng mà lên là con nico à nico hai anh em ạ không phải rồng hai từ từ nhá con uh, olaf của mình lần này không bị con rồng focus nè nhưng mà chặt vào cái giáp gai này hơi mệt anh em ạ gen đung giáp gai và dây chuyền à biết gen đung đồ nhờ Ê, biết gen đung đồ nhờ gen đung ra giáp gai với dây chuyền gặp mình luôn mà ảo ma chưa năm con chưa đi đúng không chưa đi chưa đi trận này có vào top được không vậy nhà kia còn ấy cơ nhà kia còn win cơ ờ à, quên là nhà kia còn chưa chết cơ ờ, ờ, ờ. ra đúng là quả đồ vậy chết em tú huyết kiếm mà huyết kiếm nó ra xua luôn nhá huyết kiếm nó ra xua anh em ơi nhưng mà nhà này đun ra quả giáp gai ảo quá thành ra là chịu nhá chịu thua không ăn đun ra giáp gai còn nhiều khi còn có hốp đun ra quả giáp gai vậy thì cháu chịu nhờ mình nghĩ là anh lâm top một đấy cơ bản là anh lâm còn tiền anh em ạ còn tiền không có tí nữa rút vòng ba này mình nghĩ là mình top một được phải có con bk hai với cả con bạc với cả có con à, gì nhở Yasuo hai cơ thì mới ra không thì hơi khó giờ rát thắt chắc em trở thành cho đi xin con đấy đi cái dc con on hay là con bạc gì đây rồi bạc nữa à? thật ra là bạc bạc bạc một mình nghĩ là đủ đồ chết rồi xếp như vậy hỏng rồi cơ bản là xếp con uh, con silat đang yên đang lành ấy à quên con olap đang yên đang lành thì lại đổ anh em ạ tại vì bên này thì có con Yasuo có áo choàng có con rồng có áo choàng hơi kinh ui con Sifian hút con Olaf may thế con bạc đóng băng nữa anh em ạ con bạc cứu chưa tính ra là đánh bài sát thủ này kẹp con bạc đúng ngon á Ê, con bạc này đúng cứu luôn đấy cứu thật nhưng mình nghĩ là bạc một thôi để tiền vào zone Yasuo hai hoặc là zone PK hai ấy thì tốt cao hơn hello anh hello Vinh Nguyễn này nhà sát thủ này win nữa à nhà sát thủ win đi cho tú xin cái top bốn đã ok top 4 anh em ạ <coughs> ui top 3 luôn này bạc on bạc với on à on thì có cc từ lôi long còn bạc thì có lại chiều sớm ở cái kia nhưng mà anh lâm sắp tổng ba rồi bị kè ao shin ao shin nè mình nghĩ là xếp con olaf né né ra đi anh em ạ xếp con olaf vào đây thì kiểu gì cũng bị ăn cc à tất cả bị ăn ăn ấy á ăn bắn á <coughs> xếp né né ra anh em ơi ui con bạc hay nhá tính ra đánh với mấy nhà bo bo vậy con bạc con hơn anh em ơi nhưng mà con gì này con này cái năm giây bắn hết lần anh em ạ một phát cũng à quên bốn giây may thế không bắn được con olaf chứ win được một rau đã win được một rau đã nhưng mà gặp nhà hình lại thua lắm nó bốn ông tg một hai ông mấy mọi người sao là bốn ông hai người thôi mấy có hai người thôi mà on hai à on hai đánh mấy nhà này ngon hơn không nhỉ con bạc này thì cũng ngon thôi nhưng mà on hai đánh mấy nhà kia ngon hơn không hai sao nghĩ là vẫn ưu tiên hơn đi <coughs> hai sao mình nghĩ là ưu tiên hơn đi nhở này đi nhưng mà lần này đang đúc đồ không đẹp nhá không phải là một cái giáp gai đáng đáng chết này ô lát chặt chết con nhện không chặt chết con nhện không chặt chết con nhện đi đừng có để nó bay lên ờ ok ok con nhện lần này không bay được anh em ạ con nhện lần này gãy chân rồi con nhện lần này gãy chân rồi xin cấp hai trước anh lâm sắp lên hết bốn tiền năm tiền à tám tiền ba sao anh lâm anh lâm chơi vậy ai chơi ui lại thêm mấy đồ kia nữa cơ thôi máy chiếu đi máy chiếu đi gf ozin là ai thế em tú á gf ozin á gf ozin là một người trong team team em tú ơi em trường ơi số hai này khá là ngon nhưng bây giờ mình cần con bạc cái đấy mấy nhà anh lâm thì nghĩ là cần bạc hơn nhưng mà nhà anh lâm sắp lên con kia à bên đây thì nói chung là người ta ném vào tim băng của mình nhá ui quên không chiếu rồi đang mải xếp anh em ạ lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi lỗi mình tí hỏng rồi hỏng rồi con xây ra vẫn đang chưa ai đụng nhá thành ra là bốn giây nó bắn chết một con đấy đừng chết rồi còn bất tử anh em ạ còn bất tử còn bất tử còn bất tử áo choàng tĩnh lặng quả đấy mình chiếu là mình ăn được ấy chứ à, cầm cái đồ này nói chung là cứ bốn giây là giết được một con đấy thành ra là ghê quá nhở vương miện vô địch cánh tay kim cương cay chưa đen quá nói chung là mình xếp xếp ấy mình xếp lỗi mình xếp khéo hơn thì chắc là ăn được gà quá vd đánh bài sát thủ này hơi gà á top hai tiếc nhở bài mình nói chung là trên cơ hẳn nói chung là trừ khi anh lâm lên được con này ba với con này ba thì mình thua thôi còn hai sao thì mình trên cơ hẳn <laughs> chấp này đấy à. em tú chiếu chiếu chiếu mít luôn phế nhở nhưng mà lần này lên là sáu trăm hai mươi tám rồi à Bài <laughs> em tú top một luôn ấy chứ là xếp lỗi mà còn suýt win à nói chung là em tú xếp lỗi á với cả cơ bản em tú quên chiếu nữa nếu mà chiếu đẹp hơn thì chắc là win được phế quá lỗi lỗi lỗi lỗi vì gì á ô láp mới mới gì vậy sáu trăm hai mươi sáu à sáu trăm hai mươi tám à có chắc là mình ọp mọi người ơi chắc là mình ọp xong rồi tối mình like nhá stream nữa không mà chắc là tú ọp đấy anh à, anh tô ơi sếp hơi gà chắc đấm tú ọp để nghỉ ngơi một xíu rồi tối tối em tú like tiếp nhá cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ nha chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nhé bye bye lại làm chứ với đần rồi à, có đâu cơ bản là mình ấy quá mình à, mình không chiếu nói chung là mình chấp cái chiếu sâu quá với cả mình đảo không kịp á anh lâm xếp quả hay á nói chung là anh lâm xếp quả lên trên hay á mình không lường trước được nói chung là do mình xếp bài non hơn thì bye bye anh em nha có gì tối mình like tiếp nhé bye bye mọi người mọi người xem giúp mi leo rank đi giúp mi đánh hay hơn nè à. hi hi <coughs> mọi người xem giúp mi leo rank nè à.